constructs. Chị Google bắt đầu đọc bình luận. Hệ thống, lưu ý tài khoản Google đọc của bạn sắp hết ngày dùng. Hello Hữu Nhân, hello em Rồi hình như bị mất thông báo nữa rồi, đủ má Hello Hữu Nhân, hello em Cái lồn ác ơi, đã bị bóp tương tác rồi còn bị mất thông báo nữa Có anh em nào có thông báo không? Sao mình thấy bị mất thông báo nhỉ? Có anh em nào có thông báo anh em? Sao mình thấy bị mất thông báo lại? Hello Nguyễn Duy, hello em Hello Thanh Ngọc ha. Em có thông báo, thế mà sao anh lại bị mất thông báo nè Hiểu nhân, có mà anh. Có mà anh. Đủ. Giờ sao ta? Hôm nay nói chuyện với một ông kia, ông bảo là làm học IT ra làm có tiền quá trời luôn. Ờ nhưng mà mình thì hiện tại mình đang làm ở cái mạng này mình cũng đang có hướng ở cái mạng này sức người có hạn không thể nào ôm thêm một cái nữa được nhưng mà chắc chắn là cái nghề streamer này tuổi đời của cái nghề này rất là ngắn Lương Minh sẽ không dài lắm đâu mình đi được cái nghề này được khoảng 2 năm rồi À, mình đi được cái nghề được 2 năm rồi, cái nghề này suy cho cùng thì chắc là được lắm thì nó kéo dài khoảng 3 năm nữa là 5 năm là đẹp. Không biết là có nổi 3 năm nữa không? thật sự là không biết luôn, không có gì bảo đảm được là là chúng ta có thể ở cái nghề này lâu tới bao giờ hết. Chua quá nhỉ. Điều này có nhiều thứ phải đắn đo suy nghĩ mà nghĩ về tương lai mà thấy ói âm quá anh em ơi Lương Minh Hiếu. Quá <laughs> ói âm luôn. là vẫn làm đúng Ê, không anh? Vẫn ra tiền là vẫn làm đúng không anh? Nói thế cho ai biết được sau này Nói thế cho ai biết được sau này có rất là nhiều thứ mà chúng ta không thể nào chúng ta biết hết được. Biết đâu được ngày hôm nay, ngày mai làm xong tự nhiên nó bị tắt kiếm tiền mẹ đó cái là mất hợp đồng là mất luôn công việc luôn cái nghề này gì nó thế chứ nó rủi ra nó tồn tại nó tồn tại nhiều rủi ro lắm có thấy mấy ông được trước một đống streamer bị tắt kiếm tiền luôn không bị tắt kiếm tiền là là chim cút rồi đó anh em dễ gì mà được mà kiếm tiền lại chua lắm giống như kiểu mất tắt kiếm tiền đó là phải làm lại từ đầu luôn á nói chung là <laughs> nó chua vậy luôn chua Mình vẫn dùng Sao này, cố lên, cố lên. cảm ơn Linh đang gặp ở em. Hello Minh Hiếu. Yeah. Mình phải nhanh lên em. Ờ, mình có kiểu này mình có muốn làm gọi là vì tắt kiếm tiền thì mình tạo lại bay mới dễ gì cái bay mới nó cũng được những cái bay cũ lên đéo có lên anh em ạ anh em biết tôi gầy dần cái bay này ỉa chạy luôn mới lên được cái pack như này mà gầy dần muốn ỉa chạy luôn nhưng mà view nó view nó cũng có bao nhiêu đâu anh em đã thấy không hắn có bao nhiêu view đâu làm hai năm trời view cũng có bao nhiêu đâu mấy anh như kiểu mấy người người lớn người ta stream người ta có nhiều view người ta kéo được chứ còn mấy stream kiểu kiểu như mình mà ví dụ như mà tắt kiếm tiền cái là chỉ có chim cút lên tắt kiếm tiền cái là chim cút liền kéo không có kéo không có cách gì kéo được anh em có thể qua nhìn kênh của tâm saco cũng tắt cái tiền cũng làm kênh mới đấy xong rồi có ra cũng có bao giờ được trên kênh cũ đó cũng chả biết bao giờ có thể test vô lại được hợp đồng chứ mình có ý định là mình sẽ làm review ở bên tiktok đó. rồi mình bán shop áo quần này cái thứ nếu mà có ý định này kia có thứ thì tốt hơn thế là mình nên nhanh lên tại vì mình có cảm giác như ở bên nền tảng đấy hiện tại đang có rất là nhiều người làm kiểu đấy giờ mà không nhanh lên là người ta sẽ làm hết phần mình luôn <laughs> bây giờ lướt tiktok đi đâu thấy review áo quần thấy nhiều <laughs> vậy luôn bảo hòa tới một lúc nào đó nó sẽ bảo hòa cũng như cái nghề stream này nó cũng thế Mạnh Cường. Chào anh Sơn Nhó. Hello Mạnh Cường, hello em. Thôi, suy nghĩ sau. Giờ suy nghĩ trước chả giải quyết được cái mẹ gì. Kèo Avery đúng không? đây là kè vi nhà này chơi game nhiều quá mà mắt nhìn hình điểm điệp mã lòa luôn chơi game quá nhiều một ngày ngồi màn hình máy tính phải chục tiếng hồ đều đặn như thế yeah. đang lãng phí cuộc đời vào cái màn hình máy tính Ooh. ở đây chắc stream mình chắc là toàn mấy ông kiểu đo kính mấy ông uh, trẻ tuổi đo kính là vừa rồi không mình không có bị cận mình chỉ bị kiểu như không mình không bị cận đâu mình chơi điện tử từ năm mình học lớp 2 á em mà cho tới thời điểm hiện tại mình chơi điện tử được 15 năm rồi 15 năm đó mọi người mà chơi theo kiểu nghiện nghiện giống như anh em nghiện á chứ không phải chơi theo kiểu chơi xí xí xí nhưng mà hồi nhỏ là không sao nó lớn lên đúng kiểu có tuổi rồi <laughs> lớn lên đúng kiểu có tuổi rồi đủ má ngồi nhiều quá ván đầu rồi này kia thứ hello cố tiền có tiền không ha dạng hán chơi game vẫn thua hơn 6 game dạng hán chơi game thì thua là đúng rồi Every vina con nào ăn được anh? Em kỹ năng theo kỹ năng thôi nha Thirty seconds until minions Minions have spawned. I wonder what else this gauntlet is good for. Harry cầm sóc điện nó cặp lắm. First blood. mà rìu lá chắc là giật mình nhanh quá mà có kịp phản ứng làm gì đó nhanh không nhanh như chưa từng có cuộc chia ly luôn nào lên youtube cho anh một sub này nha cảm ơn có thiên không cảm ơn em nếu mà đi kèm với Avery em cũng có lợi thế tốt hơn hết em đi giết trước khi nó mạnh anh em có thấy được cái quy của Avery đầu game không cái quy của Avery đầu game hầu như là không có một lượng sát thương nào luôn nhưng mà cái quy của Avery về giai đoạn mid game một tí nó mạnh và vãi cất luôn hai chúng nào nửa gây máu mà cái quy về giai đoạn sau nó mạnh dễ thờ luôn nhưng mà cái quy giai đoạn đầu rất là yếu yếu nhất luôn cái này là tốt hơn hết đấm nó đầu game bắt đầu có ra mình này đánh là hồn gió không trúng đánh là hồn gió trúng chắc chắn là mình lộ máu không phải nó mà đứng canh nó thì đúng rồi luôn tính là cũng gọi là hơi biết chơi mà Elvin sai không biết thằng này đục má đứng đứng đứng đứng con con con Gravet di chuyển mà không tự nhiên không giết mạng Gravet chắc phải là con phóng lao con Nina <laughs> à, phóng lao con Ari trời ơi tức là một cái gì đó đặc biệt à có luôn cho là có dây đấy nữa rồi luôn coi phóng cái lao kìa phóng cái lao trận tiếp là qua pha này không chết rồi này để biến cho đức phật là hồn biến này và dính cái nút cái bà bắn luôn cái và dính cái nút cái bà bắn luôn cái e luôn Nguyễn Duy Kiên, tí kéo em mới game nhá anh. Duy Kiên này không hiểu em em không hiểu vấn đề à vấn đề á là anh sắp lịch cho em anh gửi tin nhắn cho em em đéo rép luôn em hiểu không đánh là anh đặt lịch trước chứ không phải kiểu như hú một cái là chơi luôn em hiểu không mình làm việc một cách chuyên nghiệp lên chứ mình đừng có làm việc một cách kiểu ngẫu hứng như thế thì anh gửi lịch cho em sao em đéo rép dây điên mất quả quay to vãi cả lìn tự dưng chạy ra kiểu ham đánh nhau này cảm ơn linh cảm ơn em ý ý là quả đá hình như đi đá muốn ăn hai hay sao á Ôi, chui chui chui chui chui chui chui chui chui chui <laughs> Bắn một rờ cái chuối một bài luôn Nè, con Ari nó chạy xuống kìa Ui, không mẹ Bùi Tuấn Hậu, kiến tạo đình hoa Ờ, bạn loại này xuống hốt hết luôn rồi Rồi yên phim, hát đi, hát đi đoàn là chúng ta bị trụ biết rồi đây đây đây đây, đây. đúng với mẹ rồi mất mẹ con xe của mình rồi chứ ý mẹ đó chạy vào đánh nhau cái là mất mẹ con xe rồi đấy đấy là lý do mà mình đến bây giờ muốn di chuyển hết này tiến trung giày đi rôm giờ là hợp lý không thì ớt là vừa. Thôi à, được rồi, ta làm nốt và lấy chúng ta về là mình đẹp và hơn còn lại 40 chỉ số lính một nuôi tách chủ nhìn map chậm thế không phải mà nhìn map chậm là mình nhìn áp nhìn mình nhìn thấy rồi nhưng mà mình không muốn xuống <laughs> lính về thế là nhiều quá mình muốn xuống chứ không phải là nhìn map chậm đâu mình nhìn thấy rồi mình không muốn di chuyển <laughs> mình di chuyển mình sợ mất lính á thế nhìn map nhanh lắm gì bạn mất lia một phẩy năm giây nhìn map một lần mà anh đang quảng cáo liên tục vậy à Ủa, anh không biết luôn hả em anh, anh xem bằng điện thoại của anh lại giờ anh có thấy quảng cáo đâu lâu lâu có quảng cáo cho mấy mười trừ khi em thoát ra vào lại liên tục ha Đắp hả? Sáng nay đều mấy không lục cho làm nữa Cương Nguyễn Kim, Thi Anh Hello Cương, hello em Rồi nó người ngu rồi à. Nguyễn Tấn Danh, chào em Ido nha. Hello tiếng nhanh, hello anh, hello cương luôn. Ví dụ như BK với con dây á, là giữ A lại ha, đợi nó đẩy cái em mình thôi, mình A, mình A là mình đấm một cái bột đó. em đi đâu nữa nhá Trần Cương, làm kèo chuyết đi với LB đi anh. X với kèo level là kèo nó khó mà không phải khó mà dễ này nó không dễ. Nói chung là hay xui. Con con lùn dây xì nó xuống vét hết cái bán ở dưới đó vậy sao mà kéo người tới trụ hai người ta đánh rồi đủ đúng quét mẹ hai ba bạn tới luôn Nguyễn Tấn Danh, cho anh hỏi tí mình chat cho đội bên kia đọc được thì làm sao? Ship Enter này. Ui trời ơi. Ui. Lê Ngô Hồng Thiện, anh đánh As Dimit được không anh? Mà thế cũng được. Tự nhiên lỗ bị delay lại kìa, chứ không là lỗ giết được mình quả này rồi. Nó bị delay lại quả đó anh em thấy không? Không, con As không đi Dimit được điên, con As Dimit làm sao? Tân tân tân. về hiệu hắc đó. Cộng ơn Linh em yêu ha. Hello. Hello hồ còi á. Con gà đét cầm búa. <laughs> buổi tối live buổi tối thì nó sẽ kiểu như nó sẽ có nhiều người xem người ta rảnh người ta xem hơn ngày mai mình sẽ live theo giờ khác thật tính là lồng Jesse khoa đó bị bị bị delay á nhiều thằng nó đánh non nó sẽ bị delay kỹ năng Dương Ngọc, hello em xem em đã lâu. Đánh này là đánh bạch kim 4. Qua một bạch kim 4 ha. Nói cái này giờ không ăn được một lời là đúng vậy. Má, chuối không là chuối luôn. không ăn được bằng bạn nào hết. Hổ còi y, đi cây bốn vậy thôi ao trình tên bạn rồi anh à. Anh thấy nó gặp còn mấy lộn gặp bất còn mấy hồi vui sắp mặt luôn. Đấy hình như có mắt rồi. Lồn thả sức giả gì vô duyên vậy ta? Rồi, xin chúc mừng bạn đã đi dù Ui! Ủa là cái trụ với boss con đó không chạy xuống boss farm mà chạy nó biết làm gì vậy? Lê Ngô Hồng Thiện, thách đấu Hàn với thách đấu Trung Hoa bên nào kỹ năng tốt hơn anh? Chắc là Hàn. Hàn là cái nôi của Liên Liên minh hình thoại thế giới mà. chả thấy nó thả bổi nó vừa mới ăn con sức giả xong tức thì đó em <laughs> ờ nó vừa mới ăn con sức giả xong tức thì mà làm biết không đi với đi đi, không đi với tôi làm gì bắn là là đấy, còn mấy khiên ổ vật là không phục xe được đúng không? Thử cái FPU thu thập bắn sót Rồi anh em ơi Anh ơi FPU lúc A mà khuất xa thì có đam, có đam nha Chị ô tô Thôi, không phải chị ô tô đâu, lát đấy Hmm. Chưa thấy ai đấy rồi, cảm ơn bạn Hoa Thanh Táo Hello Dương Ngọc, hello anh kia chưa cảm ơn linh cảm ơn em. nào farm hết rừng của mình rồi ta à, thằng nào farm hết không trừ không có rừng là cho mình luôn thần điêu đại hiệp <laughs> sao mình sẽ đổi tên thành thần điêu đại hiệp sánh với riêu thì mình bắn rơi như kiểu thần điêu đại hiệp bắn hello út biền hello anh hello văn thắng hello em có phải dán chị review mà bảo phím là auto đánh hay không có lạ các bạn cái này là là do một một fan của mình tặng cho mình Nguyễn Dũng, đại bịp à, một phát mình tặng cho mình cái mấy cái miếng dán dán cái gì cám nước không nước à nước lên chơi không máu chứ bởi vậy là sao Né. Dương Ngọc theo dõi trận nào cũng thấy em ao tim bạn Pham vượt thời gian vậy. Tại vì em đi cày đánh mà em đánh em đâu đánh đúng ranh của em đó. Hiện tại trên đồ đá đang mở khoảng đâu đó một hai trăm điểm ha. Đâu đó cao thủ một hai trăm điểm gì đấy mà còn đi cày đánh không thì trả ao tiếp bạn. mà đi cày đánh phải áo phiên bản chứ không áo phiên bản là bị chửi đánh như cái đầu bùi mà đi cày ranh đỡ mẹ thành môn như này bị cái gì vậy em biết là bị chửi cụt tay <laughs> ờ đùa lại nó là nó là hiệu quả một cách bất ngờ nhỉ ờ nó là hiệu quả về cứ dương ngọc vậy giờ chơi gặp em chắc lại chửi túp thằng điêu lại hiệp cục tay <laughs> để cái đầu tóc nó hơi giống dương dương quá quá khùng rồi nên em sao là thôi đừng có nói như thế nói như thế không được tôn trọng tôn trọng à nhưng mà thần điêu này thì được tính là nhân vật hư cấu mà đúng không thế thì không sao hết nhưng mà ta chúng ta cũng nên tôn trọng một cái nhân vật hư cấu nhỉ đó là gần chế để bắn cái đường này. mẹ rồi anh điêu này bắn hụt lên em ơi anh <laughs> điêu này bị bắn hụt mẹ rồi đồ này là đồ kiểu bắn thường đau à nếu cần phải nếu cần phải bắn quy trúng anh em ra bắn thường tại đôi với AD nó chưa chắc AD nó bắn lại và vâng, bây giờ mới bắn bắn bây giờ mới nhớ là giống như quá giống như quá thật mà sẽ gọi là quá cục là <laughs> anh đang nói gì vậy thằng độ bỏ <laughs> cái đi câu mẹ mà sao phim nó người ta danh cho anh hỏi làm sao chỉnh con chuột nhanh hơn chuột nhanh hơn thì chỉ chỉnh tốc độ quả chuột nhanh hơn là được anh em cái này này tốc độ chuột này máy quay chuột này chỉnh cái này nhanh lên thì cái chuột bay nó sẽ bay như kiểu nó bay như kiểu bật chế độ bay lên đó á thì nó chắc, không thì mình đánh kinh mình có bạn của mình mà cái này dễ ra cái này nó rất là mất cái ranh này dầu lại đánh ranh là dưới toàn mất gặp mất đứng với nhau không hồi chiều đánh cái ranh đánh vàng mà chi mà đánh như kiểu như kiểu kim cương đứng với nhau á này một cái game mà phải khoảng ba bốn lần mất. <laughs> lôi ra muốn nhìn ngợp phải cứ đánh đánh mà gặp iran muốn nhìn nhìn áo trên luôn à anh tại có thể cục nhưng nhưng phải còn để trang kiếm giải dạ. điều đáng hợp hơn anh à ừ anh biết mà cái lối lên đồ này là cái lối lên đồ mà anh vẫn vẫn giữ hồi xưa giờ ép tam hợp rìu đen có không thích là tam hợp rìu đen vì căng tay băng giá có thể lên rìu đen được à có ép rìu đen dạ, rồi có vâng, ép Ông đánh theo kiểu hành hạ tim bản. Là con FPU mà mình đánh hồi xưa giờ luôn á nè. Mình không từ bỏ meta. Cho tới thời điểm hiện tại mình vẫn lên cái rìu đen. Không cái đó không tính là meta đâu ha. Mình lên đồ hơi bị lung tung, nhưng mà nó hiệu quả thì mình vẫn lên đó. ép rìu huyết kiếm rồi nè. Giờ này chắc chắn không còn ai chơi ép rìu huyết kiếm không còn ai mà kiểu chuyên nghiệp hay là những cái gamer ở trên rank cao mà người ta đánh hết rừng hết kiếm lên huyết kiếm đâu ha có lại là còn một mình mình em bắt chước anh từ đó giờ anh đánh gì hành à đi bạn có đâu đánh thấy hợp tay là được anh không phải nó bị quả nữa chứ nó hợp tay đâu phải là chỉ hợp tay là được rồi cái điều đen nó chỉ đi đôi với ờ, cái rìu đen nó chị đi đôi với cái tam hợp nó sẽ hiệu quả hơn hơn so với cái việc lên búa rìu mọi người mọi người biết sao không cái stat của cái rìu đen là stat tóc đánh kiểu mình đánh mình giảm chết theo theo đòn đánh mà đang nhiều người trong mình nói là tối em em đánh còn thấy người ta lên vũ điệu chưa không có ai lên huyết kiếm Để gươm chứ không, mà lên đây gươm mà Vừa nãy còn tính là gươm nhưng mà thôi, gươm không cần thiết Kiểu gươm là để chỉ tăng cơ thôi kìa Mà game này, game này làm gì có thằng nào trâu đâu ta hơi bị thiếu khả năng chống chịu Xuân Quýt, anh còn biết ai oan chem easy trên rank cao nữa không anh? Hello mến vợ mình không biết nhưng mà có nhiều ông đánh FPL hay phết ở trên ở trên rank cao có nhiều ông đánh FPL hay lắm anh em anh em có thể có một cái trang web nào đó để theo dõi những ông rank cao đánh FPL anh em xem thử anh em học thử hồi xưa mình hay học lắm mà cái thằng này trắng sống rồi ta Trần Công Phúc ao tiền quá thì lên gì cũng mạnh mà rồi dí mình bắn đúng rồi như đúng rồi luôn có dí có thêm cho thêm hai ba đồ chưa chắc bắn là mình chưa thấy người ta lên thiết kiếm đúng rồi thiết kiếm là cái đồ giống như kiểu độc lạ luôn ngoài trường mình ra mình thấy ít ai đánh fw này thiết kiếm không có ai luôn solo 3 rdo đồ này solo baron còn hơi lâu nhưng là vẫn được nó không được cái này hắn cần thêm một đồ cuối nữa hết mẹ nào mất Được, con này cần thêm một cái con cuối. Easy được bắt rồi do gà rán vậy báo hiệu sắp có skin mới. chưa đủ tiền nữa thôi thì cầm về ăn blue nếu đi được bút á bút cái gì á không đủ mana tên tại vì nó không có cua đâu nó không có nó không có dập thời gian hồi chiêu nhưng nó vẫn ngon mà cao tiền quá thì lên gì của mình không phải bạn đánh ngang tiền thì mình vẫn lên kiếm kiếm được á con con cái ngôi danh không có cái kiếm hồi xưa ấy vẫn lên bình thường luôn mà à, à, à. à à, cái vô danh á cái vô danh không có dặm thời gian hồi chiêu á nhưng mà em có biết là trước khi mà hắn chỉnh đổi hắn chỉnh sửa qua item mới thì cái vô danh là một trong những cái người ta gọi là co item không tức là bắt buộc phải lên đó hầu như là bắt buộc phải lên đối với FPU luôn ha hồi xưa đánh FPU là xong cái găng tay băng giá xong cái thần kiếm mà phải lên vô danh bắt buộc phải có vô danh không có vô danh là bắn không không đủ đam nó bắt buộc phải có vô danh luôn á thì vô danh cũng đâu có dành thời gian hồi chiêu đâu bút r bút gì vậy luôn bút thẳng r cơ hình view đại hiệp rồi đó đụng có đâu đụng đéo đâu em cái kiếm với cái kiếm với à mà thật ra có ép view cái kiếm không nhớ mình không nhớ nào bắt buộc là món ba pha lên vô danh hầu như món ba luôn luôn lên vô danh á con lồn con lồn nhưng thú dự luôn Tiến Trung mở nồi cơm thấy cái cung ánh sáng bét vào đầu. à, chắc về lấy tầm đàn game ha ok bùi uh, à, tiêu chuẩn bùi tiêu chuẩn ha đánh đánh đánh đánh sự tới nước mắt là lâu rồi thiếu vua là đánh không vào đam luôn nở thần đâu nở thần đâu là sao nhỉ chơi gì để đồng đội chết mới cứu đánh, đánh, đánh, đánh hồi lâu em mới đánh Ebrium lên găng tay xong em thêm cái tam hợp cái mũ băng nó như cái thương một bây giờ găng tay xong còn lên thêm tam hợp đánh Ebrium mà găng tay còn tam hợp là đi đi con mẹ nó còn xài rồi gì đây đánh bịch bốn mà thằng điếu đại hiệp Nguyễn Tấn Danh, SP thả lồng đèn lâm sao vô được cái cái vụ điều nó hồi máu ác quá mình mà cái vụ điều đúng hồi máu ác luôn mấy cái con mà kiểu như đấu sĩ như Hecarim hay là hay là Atok đồ lên cái vụ điệu kìa bất tử luôn Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh Ah. mình danh ông nào nhỉ mình đánh chung với ông nào à mình đánh chung với Nidali đúng không anh em mình có nhận cài đánh kéo anh anh em có thể gửi tin nhắn vào facebook cá nhân mình ghi dưới phần bình luận ha hiện tại đã có chương trình khuyến mại nhân đôi luôn nha mọi người nhân đôi luôn ha ăn này mình nhận cài cho khách lên đanh vàng lên đanh bạch chim bố rồi game là view tụt à, đúng rồi cái này là mình đâu có end đâu mấy ông đâu có biết được là cái end game cái là view nó sẽ sẽ tụt đi thế là nếu bây giờ mình muốn end game hết mình muốn đánh cho thiệt lâu đánh game 60 70 phút cũng được nhưng mà nếu mà đánh lâu như thế thì người ta sẽ bị bọn mình <laughs> mình sẽ người ta sẽ bị bọt đủ mẹ streamer gian lần thế thôi mình đánh ít ít thôi mình đánh 20 30 phút rồi được thằng này mình nhận cây lên bạch kim 4 lên ra bạch kim 4 mình sẽ tặng cho khách thêm 4 game win nữa ha ở chỗ mình thì mình cày hầu hết là mình cày xong là lần sau người ta sẽ thuê mình tiếp ngoại ờ, trừ một số ông khó tính quá thì lần sau người ta sẽ không thuê nữa còn lại hầu hết là người ta sẽ thuê tiếp ha hello ờ, văn công hello bạn cách để quy không hụt là top một là không quy <laughs> hợp lý nhỉ quá là hợp lý luôn thôi mình lại mở hai like coi cho view đỡ tục ha kiếm một cái file nào đó hay ho một tí gần đây mình cũng không có làm mấy cái ờ, mấy cái Long Nguyễn, thuê BN lần thì được anh tặng. Thế để mình Trần ghi... Cần cù bù gì à? Cần cù thì bù siêng năng. À, cái siêng giáo làm chậm ấy. À, từ lúc đội tên thì rồi nếu chúng cái nào chúng mà gì vừa nãy rồi chúng gì dĩ còn gì đương vô danh hồi trước là đánh theo phần trăm máu nên hợp với ADC dùng combo như Lucy hết view. đương vô danh bây giờ cũng đánh theo phần trăm máu mà anh em. Lúc gần hết 400 giờ còn 271, 271 chuẩn bị nó giảm còn 200 đó nè. Sao anh em thích cày thuê nhỉ xong nhận nick vào đánh như con gà thê bao nhiêu lần thì được anh tặng thê lần đầu cũng được tặng mà tùy theo cái ạc á tôi thấy bạn ấy hay đó cảm ơn công ha sao anh em thích cày thê nhỉ xong nhận nick vào đánh như con gà tại vì người ta có tiền mà không à, bây giờ ví dụ như người ta có tiền người ta có nhiều tiền vãi luôn mà cái ạc người ta thì người ta lại để ở ranh đồng ranh bạc người ta muốn có cái ạc xịn sò hơn một tí ờ, người ta muốn có cái ạc kiểu khung kim cương như là đó để có biểu cảm hay là có cái khung ranh cho đẹp đẹp ờ, thì người ta có tiền thì người ta đi thế nó đơn giản như thế thôi đâu phải tự nhiên mình có tiền mà mình phải từ cây làm gì đúng không mình có thể đi thuê mà để cho cái ạc mình nhìn nó xịn sò hơn mà trình độ nó chỉ là một phần nó cái ạc đẹp nó cũng là một phần được mà nhiều người người ta quan trọng cái này cái kia nhưng mà người ta lại quan trọng cái khác ví dụ như anh em anh em quan trọng trình độ khi mà đánh tranh này kia các thứ có tiền làm phiền thiên hạ ừ nhưng mà người ta thì người ta cũng không quan trọng trình độ lắm người ta quan trọng là cái ạc người ta kiểu ngàn mấy skin rành thách đấu này kia các thứ hiểu không bây giờ ạc không lấy ạc một ngàn skin ngàn hai ngàn ba skin level 8900 bạc viết dở gác lắm mà đánh đồng đánh bạc thì sao thì nhìn nó kiểu nó phen ỉa luôn thế nên là người ta đi thuê cho nó đánh làm sao cho cái ạc nó lên khung thích đó đổ quá xỉn sò không xỉn quả cức thì người ta có tiền mà người ta tiêu tiền theo cách nào thì tùy thuộc vào người ta làm sao mà mà mình dạy người ta cách tiêu tiền được anh nghĩ sao về việc mua một ạc không không ranh rồi cài lên đem bán không có được bao nhiêu tiền đâu em ơi Hiện tại cái ạc uh, cày lên level 30 nha Xong từ level 30 cài lên rank kim cương 1 ha Bán đâu đó được 4-500 ngàn Mà đánh ỉa chạy luôn á Đánh mà nói là ỉa chạy luôn bán được có 4-500 ngàn à Tự nhiên em nãy cảm ơn Linh cảm ơn em Em farm phút 35 65 một ca grab như Teddy được không em Farm nhiều được farm nhiều để được gì đâu anh Ý là farm lúc mình chưa full đồ tới mình full đồ xong rồi mình farm thêm nữa làm gì đó ấy là mình full đồ rồi mình farm chạy để làm gì hết này lồng rai farm này dở dính cái lao dở vậy luôn vào tầng ba hàng không cái sinh qua lại quả quá na na na na Cỡ đầu mày ra Mày lại Tao là Dìa nè, nữ hoàng nguyên tổ Nông viết tùng, vậy đánh đến bạch kim là được vài trăm rồi. Điên à, đánh rồi lên tới kim cương một mới bán được 4-500 ngàn, cái đánh tới bạch kim bán 200 ngàn chưa chắc có người mua. Quan trọng của cái giá, anh em có biết là cái mua ạc, cái quan trọng nhất cái gì không? Quan trọng nhất là người ta phải có tướng, có skin, chứ còn cái ranh là cái cái kiểu vô dụng nhất á. Nó kiểu á, không bán, bán, nó không có định giá được cái kiểu như một cái ạc bán ra thì giá của cái ạc nó sẽ phụ thuộc vào cái skin của cái ạc đó có hoặc là cái số lượng tướng của ạc đó nếu mà full tướng là một loại ưu điểm nhưng mà còn cái ranh thì kiểu có là được không có không sao nó không có nói lên được cái giá trị gì đó ví anh em đi bán ạc anh em bảo đi mà ạc tôi lên kim cương là kiểu thứ mà bán được có chừng ngày tiền hả cái ranh nó không có làm gì kim cương kỹ vô không có định giá lên được cái gì đó nó không thêm được bao nhiêu tiền đúng không mọi người chắc là thêm được năm chục cỡ đấy À, người có tiền làm gì cũng đúng được vậy họ cách đi tiền hợp lý tại tại nãy thấy custom ấy à custom gì á anh có quá đáng không khi giờ em kêu anh khoe bụng đi khoe bụng làm gì khoe bụng làm gì thôi chiều tính làm cái ảnh kia huỳnh minh hiếu đầu khi không lại có câu cây si rách Ranh không có bán được bao nhiêu đồng hết á em Ranh thì lên xuống full skin mấy chút đúng rồi skin là thứ mà một khi có rồi không thể nào mất đi được nhưng mà ranh thì đánh tục mấy hồi nó đâu có phải là thứ bệnh viện đâu điệp mẹ mà nó win à lướt lên lướt lên mẹ mà nó đánh mẹ mà luôn để mình cho mọi người xem à, xem video tiktok của mình mà chiều mình có đăng một cái video tiktok hay vậy ví dụ bật nhạc hôm nay có bị ăn bản quyền không ta à, bật nhạc hôm nay có bị ăn bản quyền không ta Trắng hồng đâu hả? Minh Hiếu, nhất là mấy cái skin hiếm hồi xưa giờ kiếm sao ra. Đây là video của mình ha, video của mình. Không biết có dính mặt quyền không nha. Chắc không đâu nhỉ. Cho tiếng nhỏ nhỏ tí chắc không bị dính mặt quyền đâu. À, từ từ từ để bạn ngọc bỏ bạn ngọc nè. Đi kèo Akali đúng không? Long Nguyễn, mấy thằng shop ơ cao định giá 15k một skin. Điên, à 1,5k skin hợp lý ta tiếng nhỏ nhỏ tí nha không thôi bị đánh bạn Nguyên chết mẹ đây là video hồi chiều đăng. chắc ông đi bật âm chứ video tiktok nó hay ở âm thanh mà ờ, nó không có âm thanh thì là cái đầu bùi gì đó anh em cái này má hợp lý không hợp lý phải luôn thề tao thiệt mẹ vì cái video đó là mà ngày mai bị đánh cho bay màu thì đéo biết nói gì luôn à vì cái video đó mà ngày mai bị đánh cho bay màu thì đéo biết nói gì luôn nhá nam thanh dính gậy rồi <laughs> thôi đừng có hù <laughs> cái gì con mẹ tôi thấy ông đánh hai lắm chắc hơn anh bảy núi á ha điên tính tính lái lớn sang là phải đồ tốt đó nhìn ái phải <coughs> à, má gì ngọa bắp tay thấy bảo ái huỳnh minh hiếu lỗi Mình ghét mấy pha thì cướp rừng này phải luôn luôn Gì Asan đi top đi nữa Có là mình đi biết không ta? Có đánh gặp bảy lúi lần nào chưa anh dai? Rồi, anh gặp anh áo thì mất nhiều lắm. Anh có chơi video, có thì mày chơi khô máu thì mày. Phát hiện con người tha hóa chuyển sang edit giật giật. Đăng tiktok. Đăng tiktok chơi cho vui mà. Sau này, sau này chuyện có làm idol top top để kiếm tiền. Quang Khải, cho xin bảng ngọc với anh giai đấy hả lời được ta khá không nhiều vẫn ok đấy lời nhiều rồi đấy ha hầu hết tất cả các kèo review đi kèo viết mới đều phải đè giai đoạn đầu game hết rồi thì con mẹ bắn bao nhiêu máu ăn là cho hai cái quy đâu vào đấy luôn quá là linh tinh cho cái pha vừa rồi chỉ là một cái là mình cũng anh ơi anh anh giàu thì anh có stream được không anh stream cho vui được ngày ngồi hai ba tiếng hồ cảm ơn đức tuấn à. sáng mới 7 giờ thấy online rồi dậy sớm để thấy dậy sớm để thành công đó anh em anh đánh review thấy đóng bao giờ chưa đón xem anh em thấy đóng bao giờ chưa ha đánh thành vị trí f một hả tôi cũng vậy đúng rồi cái này là cách đánh review à, cái này là cách sử dụng phím của những người anh em thế hệ cũ kỹ sờ chim là nghề tay trái mà sờ chim mới nghề chính gì đấy đã mất tốc biến đồng ý là đánh thì đau nhưng mà nó không có đủ đam để thấp mình chết trong vòng một lần nó có thể đánh theo cái cách nó có máu xong rồi hai ba lần nó lao đến giết mình nó có máu thì chắc chắn là nó dồn nhanh hơn mình rồi nhưng mà nó không đủ đam để giết được mình mà nó không giết được mình thì mình sẽ giết ngược lại nó vì nó lợ lên quá sau rồi nên nó đâm quá sau rồi rút không kịp nữa rồi đâm sau quá là làm sao mà rút cho kịp anh chắc em là 20 triệu FPU khoảng 8 9 triệu gì đó khoảng 8 9 triệu gì đấy à hello tấn phát hello em cơm đứa gì cơm tối rồi em ơi hello nghĩa tình FPU vai này đánh đầu game nha bạn đánh đầu game và giữ game không đánh lại game lại game chắc chắn thua lộn là tên là Uchiha Akali được mẹ ngầu chó Thấy đời năng thì Akali chỉ là một thằng được rồi rồi rồi. đó thế nhân lên sáu gọi cho chết ở đó mà được rồi rồi rồi comment comment chơi kiểu đấy mình chơi kiểu đấy sẽ có lời lắm của mình mà nó khinh thường mình lộn Uchiha đang khinh thường mình rồi, ơi dám bán cái thằng lộn Uchiha nào nào phải cỡ Madara rồi mới ngán còn cái thằng cái thằng Uchiha Akali Vĩnh Thuận Trần Võ hàm còn lính mất luôn cái mạng. Và chúng ta làm đấu quay này chúng ta về là đẹp rồi, được tiền, cả tư tiền là được tiền kiếm. Ok. Nghe cùng đi lấy CK mình phải làm gì nè? Bắt đầu cuộc sống mới em ơi. Hello lại Tuấn à nhận dạ lần đất là ngửi mùi <laughs> ngửi mùi đất hơi nhiều <laughs> tụi bài đau nó ra là uchiha bảy lần đất vậy tao có lính mất luôn các bạn không có nghĩ là mình lui rồi tại vì có đừng nó rượt mình kìa đâm sau quá là rút rút sao cho kịp là sao anh nếu mà không hiểu thì không cần phải hiểu nữa anh em à nói chung là top một April ở ờ, à, top một thông thạo nha anh em để lưu ý là top một thông thạo đó ha Uchiha Sasuke mới sợ Trời ơi trong dùng tai nghe với dây cắm vào vẫn không nhận biết cái gì ép đầu của đầu ngon nhưng mà chiến xây cơ mới xem thấy 30 nghe vui hè gì mà reset Akali về nhìn ngầu chó vậy mà thôi không sao thì cho Akali reset tiền được nó mà không hiểu biết con thử cắm đúng giày vậy ha Uchiha linh linh Uchiha <laughs> danh danh mới đúng như sao lại linh linh hello chiến xe cười hello không nhiều thông thảo nít chính mình đánh nhiều hạt mà anh em ơi 37 grab ờ, cái hạt chính mình cái hạt chính mình một mùa mình đánh được đâu đó một tháng hơn cho mấy sợ không được một tháng nữa Đổ đánh cũng không tiếc máu mà không tiếc máu không sẽ làm là như thế thì máu đeo nữa thôi cho đủ tầm này bắn quy không né là quy đau lắm quy đau dạ mang FUV về cửa quẩn 7 phút độ lui lại nó quy đau nó quy đau ác <laughs> ngáo phải lùi về game này thua rồi gặp smoke chịu chưa đứng top một hay hai về chơi việc về thông thảo hiện tại vẫn vẫn top một thôi em ạ à bây giờ mà nếu mà tính ở trên tranh tính ở trên tranh nghĩa thì chắc chắn là top một rồi tại vì mình đánh review nhiều tới mức mà thậm chí là ra ngoài thế giới thì mình vẫn đứng trong top 10 cơ thậm chí là top 5 nếu mà tính trên danh nghĩa ha chứ còn tính trên một ạc thì chịu tại vì mình đánh nhiều ạc mình đi cày thuê mình đi cày thuê mình đánh nhiều ạc lắm giang trọng về nói đúng đó thằng điêu lại hiệp Sáu đi bóp không biết mình đi biết tài đánh ta thậm chí là mình nghĩ là mình trong top thế giới về cái thông thạo FPL luôn đó nè Lê Thắng em được mấy triệu điểm TT e khoảng gần 9 triệu rồi chắc chắn là gần 9 triệu rồi ha vét mắng thành công người ta gọi là thần điêu đại hiệp trời ơi một cái tên hay như thế ai lại bảo là vét mắng hiểu không thần điêu thần điêu này hiệp một ạc thì rớt rồi một ạc thì chịu rồi một ạc thì có đánh bao nhiêu đâu mà chả rớt một ạc thì bây giờ vẫn đứng top hai thông thạo á cái này chắc cũng win nữa rồi bên kia thì mình có akali đánh gà nhìn vào chỉ số lính farm được thì chắc chắn là thằng này đánh là không hay thằng này đánh là không hay thằng này nãy giờ thấy không có tác động bao nhiêu thì thằng này đánh còn không hay đâu thì nghĩa là cái đánh này cái game này không có sự mất à mà team chúng ta đánh ủng ổn nữa thì game này thôi mà đừng có quăng bạn cho vậy nhé nếu là hiệp đi đổ bỏ cho cô long còn gì ủa sao quả rồi đấy không trúng akali akali hách né đường nào mà hay vậy mình thực sự không không nghĩ được là pha đấy akali né rồi đang hay vậy ta không ngờ được đứng ngồi với quan trang có này có một lúc nào đó cái liên minh xăm soi thậm chí còn có thể chết được không thảo ở server nước ngoài luôn cơ thì mình chết lúc đấy mình chết là mình thấy hiện tại lúc đấy là mình top một không thảo ha mình chán mình thấy mấy ông ở nước ngoài cũng có nhiều ông khoảng độ bốn năm triệu thông thạo gì đấy đéo gì đấy nó tự dưng hương rừng chạy đến top farm rồi Lưu bá nghỉ Hello Sơn chúc buổi tối vui vẻ Hello bá nghỉ hello anh Ủa mấy lần sờ mất đi ngủ hết trơn rồi sao mà không gặp một thời điểm có thang như thế tí nữa gặp sờ mất giờ mà gặp mấy bọn sờ mất đánh mệt lắm nè đánh cái ranh vàng bạc kim là như vậy căng cái nào nó đánh như cái ranh chính của mình đó bóp kim cương không sợ lắm sờ mất sờ mất cao thủ ở lên thì mình khác đánh hơi cực ha kiểu FPU của anh Sơn đó được Calip anh Quỳ có FPU không được con Calip nha nè Calip là cao tơ cứng của FPU nhưng mà anh em đừng có so sánh người này với người kia anh em bảo là liều uh, liều uh, như Ugot chít có ăn được Hà Triều Phu không kiểu kiểu vậy đừng đừng có so sánh như thế nó nó gây ra một cái sự cái sự tranh cãi Phạm Quốc Việt vàng BK đánh cực hơn cây cct nhiều nó gây ra một cái sự tranh cãi giữa hai cái cộng đồng nói chung là nó không có được hay ho lắm đừng có so sánh có cần thế là đừng có đi so sánh giống như việc mà anh em hỏi là điệp mạng là anh em có cái thằng thằng con nhà hàng xóm hay thằng nào học giỏi hơn á hay là người yêu anh em hỏi điệp đi mẹ anh em với với cái thằng ở ớt nào đấy hay thằng nào đẹp trai hơn kiểu vậy thì chết mà đồ chơi game một cái trong trường chết một cái nó láo nhỉ lúc này luôn ăn được năm phạt là lúc mạnh lắm sao mà lúc láo chịu vậy đã không so sánh rồi nè sờ mớp là cái gì vậy sờ là rank cao tuấn lên thấp đánh gọi là sờ thôi. top một đang là 16 triệu con thằng em điên dương ấy là đang xét ép thôi mà mà mày kim đánh cực hơn kim cương cơ cũng nhiều không nói như thế không đúng ạ vốn dĩ tranh vàng và kim hiện tại nó khó đánh là do mấy lộn sầm bất mà mà mấy lộn sầm bất đúng trình thì cũng là kim cương cơ thủ mà đó là nhìn giống Palo <laughs> tino cảm ơn thanh hưng cái lý nó khó chịu ừ đúng rồi cái lý nó khó chịu nhưng mà nó chỉ mạnh ở giai đoạn đầu game thôi em ta tao có loại khác nói chung là như nào như nào cũng không nên gì so sánh hết cái nào nên tâm hợp game dễ quá tâm hợp đánh cho sướng lên muốn điều là dạng lối chơi kiểu lối chơi à, lối chơi cứng. Lên muốn điều là lối chơi kiểu như đánh cắt cú. Phạm Quốc Việt, giờ vàng bi cây nhiều sờ múc quá ao trình trầm trọng. Ừ, tranh vàng và chim muốn gì nó khó đánh là do do mấy luồng sờ múc và trên tranh trên xuống mà. Mình mình là cày đánh nên mấy luồng cày đánh đi đánh còn cực nữa gì là muốn gì là nó không đúng ranh đi ờ, cày đánh mà đi gặp mấy luồng smoke đánh cực vãi cức là huống gì là mấy ông mấy ông đúng tanh đúng trình uh. Mấy chinh vừa làm ta nhìn ghê gớm nha Thế nào lên lên cái này sớm Thế nào lên cái này sớm được Dạ, vợ vui nữa Nó nhanh bản lắm cái đánh nhai nhai nhai tí cho vui được mà chú ý là ăn rồng ăn sứ giả cho đầy đủ và cái đừng có cái đừng có bỏ bê quá chơi game cũng có tỷ lệ thắng cao bắt buộc phải ăn được nhiều lời á nhiều ông cứ hỏi là à, anh ơi em đánh em đánh chanh vậy luôn khi nào em cũng chanh hết nhưng mà không thể gắn đội tim anh tại vì sao một trong những lý do đó là không ăn được bù lời anh em cứ ăn thử long hồn em có long hồn rồng lửa rồi này kia thứ anh em có sao mà thua được mất nhiều rồng quá dẫn tới cuối game nó rất là khó đánh á trong những cái giai đoạn đầu game nếu mà chúng ta xanh thì tốt hơn thế là chúng ta nên chạy đi ăn rồng Mate rank cũng không cao gì đâu chỉ cây si thôi nhưng xuống bạc đánh sao rank bạc dạo này đánh hay ghê hay nhiều nhiều sớm bớt các bạn mình đánh đánh bạc đó mình thấy nhằn một chút không phải đánh bạc đánh hai đâu mấy lần sớm bớt đó <laughs> chứ đánh bạc đúng làm sao mà đánh được như thế đánh bạc mà đánh được như thế thì thì phải nói là việt nam mình quá nhiều tài năng trẻ hôm nay nhí thì mình bắn vậy thời nhé. Vayna nó còn chịu khó phàm khí khiến gánh nổi có thể đây là lối chơi của riêng bản thân mình nhưng mà một khi một khi mà thọt rồi phải cấm vào farm farm và đánh ổn định kiểu như kiểu như chờ đợi thời cơ chờ đợi người ta mua lỗi để để lấy lại lợi thế chứ không có đánh nhau một cách kiểu thẳng mặt như thế đâu đúng không một khi mà mình hợp là mình sẽ đánh kiểu mình đánh pha mình đánh kỹ á xong rồi đời chúng nó di chuyển lại ví dụ như chúng nó đánh ảo chúng nó lao vào nhà mình chúng nó đánh thì để mình có lại những cái điểm hạ gục để mình có thể comeback game được chứ mình sẽ không kiểu Hawk rank bạc không ngục bằng vàng bi cây đâu sớm à. còn phải đánh 100 công lực mới win được mình sẽ không đánh cái kiểu mà mình cắm đầu mình đuổi người ta mình đánh như con lồn vay này này đâu đây là cách đánh đúng của đánh vàng thế nên là mình đánh mình thấy mình lộn cứ để đánh nhau liên tục mà khi mà thọt rất là khó chịu Nếu ví dụ để ăn một con rồng mà chết hết ba bạn thì có đáng hay không? Là đáng. Đi mẹ lại hụt mất con xe rồi quá là bãi luôn, quá bãi luôn. Làm tâm sao là ví dụ ăn mục tiêu cực kém thôi à, mình không thích cái sự này à. mình là người trung hòa mình phải không bên ai nhưng cũng như mình cũng sẽ không che ai hết à mình là thuộc tiếp người tiếp người trung trung trung lập đánh bạc không không đánh bạc nhiều sẽ mất hơn đánh vàng bạch kim mình đi cày đánh gì mình biết rồi nè anh em à, ngày nào mỗi ngày mình đánh một cặp mà mình đi cày đánh cực kỳ nhiều luôn nên mình biết mà đánh vàng bạch kiếm đánh không bằng đánh bạc đâu không nhiều sớm bằng đánh bạc Hoàng Thái Tân, tiếp người ba phải ca ca. Hả? Ba phải là chắc nên cái này bắn nó vào đau hơn là so với việc lên điều đen, điều đen nó sẽ nghiêng về thủ một xíu kiểu như không thích gây sự người khác đó em giờ mà mình gây sự với người ta xong người ta gây sự lại với mình xong rồi xảy ra một cuộc tranh cãi xong rồi tranh cãi nảy lửa xong rồi ra chém nhau là kiểu cái thứ nói chung là rất là phiền phức trả được cái tích lợi gì không được một cái gì luôn ha tốn thời gian tốn tâm tư thế nên là không thích cả nhau thằng nào nó muốn nó hơn thì cho mẹ nó hơn cho nó hơn không có sao hết không việc gì vậy tranh cãi hết nông viết tùng lưỡi hái cũng ngon mà lưỡi hái lưỡi hái gì vậy này còn mẹ bên đây bắn rác hết ha. tôi để hơi thiên đam một tí bốn món mà bị vậy đang hai món bắn chụp chụp chụp chụp chụp chụp chụp đang baron cảm ơn linh cảm ơn em sao lại lười hái à? không không lên đồ không lên lười hái đâu chúng ta phải lựa chọn giữa lười hái và tam hợp hoặc là bút riêu một khi chúng ta lên một món thì chúng ta sẽ không lên những món còn lại nữa phạm quốc việt có lulu mà nó như kiểu chúng ta chỉ đủ tiền em nó như kiểu chúng ta chỉ được chọn một trong ba chúng ta không thể được chọn ba ba con đường đó chúng ta chỉ có thể lựa chọn giữa giữa ngực mông hoặc là gương mặt chứ chúng ta không thể chọn cả ba luôn được hải quang lê nguyễn hi anh không sao chúng ta vẫn có thể chọn cả ba mọi người là <laughs> chúng nó đánh thêm tí rồi full rồi chúng ta lên ảnh ha có luôn luôn nhưng mà cũng không hợp lý khi thằng lùn nó có thể bắn hơn được hai máu của mình thế nó hại quá của em đây được cả được hát nó kiểu như nào biết không nó phí nội tại lên được không có nghĩa là nó không phí tiếng trung rất chi là lươn nói chung là anh em cứ nghe tôi bây giờ tôi giải thích nữa đến hơi cồng kềnh một là lưỡi hái hai là búa rìu hoặc ba là năm hợp ha không có lên không có lên trùng item trùng item nó sẽ trùng nội tại kiếm phép đó mọi người và trong cái tam hợp nó có cái nội tại kiếm phép nè anh em thấy không cái nội tại kiếm phép là cái nội tại ngon cái nội tại của thị kiếm á đây thì trong cái này nó có nội tại kiếm phép hay trong cái bút liều nó cũng có cái nội tại kiếm phép nút thì nói chung là nếu mà lên hai món thì nó sẽ bị trùng cái nội tại kiếm phép nó sẽ gọi là nó gọi là nó phí nó bị phí cái item hiểu giống như hồi xưa lên tam hợp với găng tay băng giá hải quang lê nguyễn thi anh quê ở đâu quê Đà Nẵng à quê ở Huế à hello Hải Quang anh à, vừa mới hello em lúc nãy hả anh lúc kia là lưng lương nào con người ý tín nào cái nào cũng cả lưng lưng lưng lưng lương bạn thích ăn là đến ăn đi chứ không gì đâu không cần gì phải cần có túi ấy không sao tôi tin tưởng anh em tại anh đừng mà à để mình xuống mình ăn con rồng á ok full đồ đó chuẩn bị em em ngày mai chuyển sang làm buổi tối luôn ha không làm ban ngày nữa ban ngày có vẻ cảm giác không được hiệu quả lắm ngày mai sẽ live buổi trưa buổi tối và buổi chiều không live buổi sáng sáng thì rảnh ra để làm một cái gì đó hữu ích hơn một xíu này là chọn một trong ba chứ không phải cả ba à anh ai cũng có ước mơ nếu mà chúng ta con người chúng ta đủ tiêu chuẩn thế kiểu như này này ví dụ như ngoại hình chúng ta gọi là thuộc dạng bình thường hơi ưa nhìn một tí học vấn bình thường giá tài bình thường tài lẻ của bình thường thì chúng ta chỉ có thể chọn một trong ba thôi ờ, một là gương mặt hai là hai là mong ba là cờ thôi ba giờ sáng lai à, còn nếu như mà chúng ta là một người điềm mạng kiểu đẹp trai phải luôn nhà giàu vậy cướp hơn ta thậm chí còn có tài lẻ ăn nói rất là điêu luyện thế thì chúng ta có thể chọn cả ba nó tùy thuộc vào vào những gì chúng ta đang có mà và đừng có like ba giờ sáng đi ba giờ chiều mình thấy có những con người người ta thức dậy lúc 3 giờ sáng người ta livestream á ôi thì mẹ đỉnh cao vậy luôn thì có những người người ta dậy ba bốn giờ sáng người ta livestream anh em mà ác ác thiệt sự để cho tôi cũng blue được không có thể cho tôi blue được không người em không cho tôi blue tôi áp cả luôn á hải quang lê nguyễn ủng hộ anh like 3 giờ sáng 3 mời <laughs> cái điện con mẹ mình gánh tim mình gánh tim mình gánh nó chết mẹ luôn mà mà mà mình xin con blue mình xin con blue nó bảo là mời đĩ mẹ đó bây giờ mình lên giả bộ chạy lên xong mình cho xin ra này chết xong mình giết nó mình lấy mình luôn hợp lý mà sao thằng lôn này ngu quá nhở ông bị điên à ông bị ngáo à đúng không ông bị như thế lâu chưa bán luôn cứ nghĩ là luôn tàng hình là luôn bắn bắn bắn bắn bắn được á đang làm thì cũng bị ra top nè à? à chờ luôn xin ra chết để bờ blue nè giết nó giết nó giết nó không có rồi giết nó giết giết giết nó giết đi bạn có lên ui sao bạn non vậy giết giết để giết tả bạn luôn giết con rồi mình xuyên ra con mình giết được mẹ dẹp mẹ đi không giết nổi xuyên ra em đẹp trai tài giỏi đối nhân sự thế tuyệt vời thì bạn đã có các bạn đúng rồi chính xác ủng hộ nay lúc ba giờ sáng đi thôi ơi nhà tài chúng ta là cả một thế lực thì chúng ta có bốn giáo vậy là bạn <laughs> thì đấy là như thế anh em có thể hiểu như nào đó tùy em mấy ông về đếp nhà luôn rồi à? nhà mấy ông còn một cái nhà chính ông có đánh mẹ vậy phá lộn nó hết lại trời ơi con đĩ lu lu nó đĩ lu lu hết lại quả khốn nào luôn Ồ, cái đấm lồn nó bắn cả hai ra không vậy nè <laughs> cái đấm lồn nó bắn cả hai sát thương chuẩn kìa mày bắn hơn tôi luôn ha ha con cái con điểm mẹ mày có nhận càng lên thế đấu có nhận nha lê đạt ấy ăn à, có có có lên bạn ấy da nó nán nán luôn luôn ra luôn luôn luôn lời hài quá yeah. bây giờ cá chết này tóc biến là rờ cá chết này lộn láo chưa thôi để ăn game ha mình phải đánh thêm tí nữa nó lại nhằn game cả hai lượt được không ta cũng nạp mana một luồng này 2k5, 2k6 mà không vượt nhanh hết rồi cứt lên em. Ê, ê, ê. À thôi, à nó làm cái mới. Lục lục vai đai full đồ được kìa. Đéo hiểu lục vai đai full đồ rồi ác vậy. từ bình tĩnh lùi đeo rồi đang đánh nhau tự luôn lùi đeo bay mong muốn tiêu rồi rồi này nó bị láo quá luôn Ice là gì vậy anh? Thấy nhiều vậy ra Ice là nó như kiểu nó như kiểu nó như kiểu Ice nó như kiểu đủ má nó như kiểu gì ta? <laughs> coi tiktok nhiều vào là hiểu á à, coi tiktok nhiều vào là hiểu à anh em ơi mình có nhận cây anh mới kéo ranh đó anh em có thể gửi tin nhắn qua có chiếc mạng là chụp ảnh là cho khách ờ, chụp xấu rồi nên mình anh em có thể gửi tin nhắn qua facebook cá nhân mình ghi vào dưới phần bình luận ha hiện tại đang có chương trình khuyến mãi nhân đôi luôn nha mọi người cái hàng này xong rồi nè hải quang lê nguyễn s bỏ y thành s từ từ đợi xíu đội ra á. áo mặt này vẫn còn tặng thêm bốn game nữa nhưng mà để đánh để đánh hồi đánh tiếp á để đổi quá khác một hạt bạch kim hai hạt bạch kim ba hạt bạch kim một hạt lên đồng một hạt lên vàng à có một cái hạt lên vàng à, hình như cái hạt đó còn lên bạch kim con mẹ rồi nè quá trời hạt lên bạch kim luôn à chưa chưa hạt này chưa lên bạch kim thật tôi man kiếm phu không được lại gần mến nàng nhà này mình hai ba ngày rồi mình còn không tập luôn em tinh thần cái đầu bùi á từ từ đợi xíu đội ạc đấy ha Thưởng theo win game nữa nào cảm ơn linh cảm ơn em dạ, Yeah, yeah. Ừ, chắc hồi mình bán cho khách đấy một tiếng là mình sẽ tặng cho khách đó mấy game thôi họ quay đọc đội bát cái rồi lại gửi bát lại mất công à là nạp một ngàn hai skin này nè là một trong những cái ví dụ điển hình vừa nãy mình thông báo với anh em á là kiểu như bây giờ người ta có tiền nhiều quá rồi người ta dư tiền người ta biết làm gì đó người ta đi thuê cày ranh để cày một cái là đẹp đẹp một tí anh em hiểu cái điều lạ đây thằng này level 689 với 1278 trang phục cái hello quốc huy 1278 trang phục gần như là full gần sắp full luôn cả skin rồi với một rương báu vật rất là vải luôn à, với một rương báu vật rất là vải luôn ui trời ơi ui ôi đấy bây giờ người ta dư tiền quá thì người ta làm gì hello con phò à người ta dư tiền quá thì người ta làm gì giờ không lẽ người ta để cái hạt này đánh bạc anh em hiểu không cái hạt này phải đánh sức cái hạt này phải đánh thách đấu để mới xứng đáng với cái với những gì mà nó đang có à, thế nên là người ta đi thuê cày thuê thôi nó rất là dễ có thể hiểu được á má nhìn nhìn cái đóng skin nhìn tiến trung Nhìn ơ cao thèm chảy nước miếng. Nhìn nghĩa chảy liền. À, tức ví dụ như chúng ta đổi đổi skin thì chúng ta sẽ được một cái gì? À, chúng ta full skin là chúng ta ghép ha, không ra cái gì nữa đâu đúng không? Anh là còn cách chúng ta không được đụng vào cái gì hết nè. Mà game mắc đồ mà, luồn bên này đến giữa, luồn bên này đến hay. Bên mắc đồ mà không lật nổi. Còn bên này đến hai hơn tí thì game này có khi lật được, bên này đến giữa ví dụ full skin thì ghép không ra cái đầu bùi gì nữa hết đúng không nếu mà ghép ra thì chắc là họ ghép trong full skin rồi nó là đâu skin bệnh viện đúng rồi nó không có ra mấy skin đang có nữa phạm quang tuyến đổi ra skin chưa sở hữu không có đâu là vì có chuyện đổi ra skin chưa sở hữu nó xảy ra nó xảy ra nó xảy ra skin có hết rồi cái này là của khách nên chúng ta không có được đụng vào đâu là bay khách phốt cho cái là chết mẹ giá này á ở này đâu đó rơi khoảng độ chục triệu đạt tầm giá ơ cao này nhiêu anh không biết cái hạt khoảng tám chín trăm skin là có thể bán được đâu đó ba bốn triệu gì đấy ngày hai skin thì sẽ đắt hơn một tí vì có nhiều skin hiếm hạt này nếu mà định giá ngon một tí thì nó sẽ rơi đâu đó khoảng 10 triệu cỡ đấy cái giá trị thì chúng ta mua chúng ta tốn rất nhiều tiền nhưng mà khi chúng ta bán lại thì khi mà chúng ta bán lại thì sẽ không bao giờ có thể ra được cái giá như thế đâu anh em nó sẽ ra được cái giá bị âm rất nhiều lần cái ạc này thậm chí nếu mà để nạp full skin được như này nó tốn đâu đó trên dưới 50 triệu luôn ha thật có trên dưới 50 triệu tại vì có nhiều cái skin hiếm rồi mà với làm túi này chơi sự kiện nhưng mà bán được đâu đó chục triệu cho máy không bán được nhiều hơn đâu chắc chắn hoạt trăm ca phương tuyến nếu có nếu có được em Hoàng Thái Tân 11 triệu liên hệ khách đi em họ bán rồi anh em rồi nhìn là thấy họ dư tiền tiền mà thiếu mấy các này người ta làm cái gì làm gì thiếu tiền mà bán làm gì tiền là thứ không thiếu hiểu không người ta là chơi được một cái hạt như này tiền là thứ không thiếu lắm trừ khi người ta kiệt chán người ta không có hello anh sơn nhó người ta trắng người ta không có kiểu hứng thú gì với game thì người ta mới bán đi thôi ghép không ra thì người ta mới chơi sự kiện chơi sự kiện tốn một tốn một mớ tiền đó người ta giao mình cài từ dưới đó lên tới anh này luôn 33 trận đấu tỷ lệ thắng 94 phần trăm Tiến Trung mấy con sự kiện ghép không ra nên người ta mới chơi sự kiện người ta giàu đó nhưng mà để mà có thể có một cái hạt như này nói thật người ta sẽ kiểu như người ta kiếm khoảng độ hai ba trăm triệu một tháng rồi cảnh cậu cả anh có ơ cao nào phun tuông cho em moi tép choi co được không anh người ta kiếm khoảng hai ba trăm triệu một tháng hai ba trăm triệu một tháng thì mà nạp vào mua cái ạc giống như kiểu trả là bao nhiêu ấy tiền với những con người này nó nó rất là nhỏ bé Tiến Trung, với mình là cả gia tài rồi. anh đôi man kiếm phương... Em sở tướng nào anh? Anh có là quân tướng anh cho em tập chơi mới được không? Em à, em có cầu, em biết có cầu. Có làm thì mới có ăn. Không làm mà cứ đòi ăn như thế thì chả có rồi mà. Ok, hiểu đi Hoàng Thái Tân, trình mới là tất cả cây cây cây cây cây. Em sở tướng nào anh? FD không sợ tướng nào hết à FD sợ quá trời tướng luôn ha trước có một ông anh vừa cấm chơi bán hạt full hơn một k skin sau vừa bao bóc rồi chơi lại thế là lo to đi kiếm hạt full skin mua lại nếu có đó người ta đâu có nhu cầu bán đâu trình mới là tất cả mình so sánh cho anh em dễ hình dung như này trình độ là nó phải cắt sẵn ví dụ như khoảng độ 900 ngàn điểm thách đấu lúc đấy anh em có thể đi làm tiền thủ chuyên nghiệp anh em kiếm ra được tiền thì trình độ lúc đấy mới là vấn đề chứ còn trình độ kiểu kim cương trình độ kim cương là trình độ đáng lắm trình độ kim cương là trình độ chỉ đủ để đi cày ranh được mấy cái ranh thấp thấp mà không được bao nhiêu tiền đi cày ranh cho trung bình một tháng được bốn năm triệu đó mọi người một tháng bốn năm triệu thì mà người tính xem một năm được bao nhiêu tiền tháng trả ra được bao nhiêu hết đúng không so với một cái đặt kiểu người ta đặt 50 triệu vào để để mua skin tìm game tụt view quá anh ơi ừ, thì thế rồi nó không gán được đâu ha trình độ đấy là cái mẹ gì hết ví dụ như may mắn một tí trình độ nằm khoảng đại cầu thủ đi thì may mắn xíu có thể làm streamer đi kiếm tiền này kia các thứ đấy lúc đấy trình độ mới có thể nó nó nó thực tế hóa còn lại cái trình độ mà từ từ đại cầu thủ đổ xuống suy cho cùng thì nó để là vui nó để chơi game cho vui thôi ngoài ra nó không có mang ngoài ra nó không có mang bất cứ giá trị gì hết không không mang bất cứ giá trị gì luôn cái này đi biết à tranh thủ đánh ra xa trước khi nó bị đép hoàng thái tân chỉnh từ cây si một mà giờ đánh vàng vẫn bị ăn hành hu hu lon như thế người ta gọi là gì non như cái lớp xa <laughs> hiểu rồi không muốn làm streamer còn phải biết cách giao tiếp thì mình nói là may mắn mà trình độ phải ít nhất phải là đạt được đạt cao thủ xong rồi nếu mà có may mắn một xíu thì chúng ta sẽ bán duyên với nghề nhưng mà ít nhất phải có trình một xíu xíu muốn làm streamer còn phải biết cách giao tiếp nữa Việt bạn như có luồng kiến cắn cái này hình như kẹo kali rồi thế nên là mấy thằng nó game mấy thằng luồng kim cương mấy luồng ranh kim cương hay là thậm chí mấy luồng ranh cao thủ suốt ngày ngồi chơi hiếu quá là non suốt ngày ngồi chơi game xong kiểu má mấy lồn vàng rách bích kim rách bốn mươi ngồi trên tàu ghê ghê vậy luôn ờ à, thậm chí mấy thằng cao thủ đi nữa ghê quá à bốn mươi ngồi trên đầu mà luôn đi mẹ hơi bị ghê gớm luôn em người ta người ta kiếm một tháng bốn năm chục triệu mình ở nhà ngồi chơi game Huỳnh ngồi hiếu may mắn như thầy à. ba cần gì trình cao chỉ cần tấu hài mình ngồi ở nhà mình ngồi chơi game mình xin tiền mẹ chơi game không có một ngàn tiền tiêu luôn đi bạn bảo ngồi trên đầu người ta mẹ mấy luồng nó ảo dễ sợ luôn thì không biết làm sao cho mấy luồng nó tịnh ra được may mắn như thầy ba cần gì nhìn cao chỉ cần tấu hài của anh em mà anh em có thể anh em không biết à? skin kaisa chất lừ anh em không biết là hồi xưa thầy ba làm tiền hộ chuyên nghiệp đó mọi người mà anh em có biết là để mà được như ngày hôm nay thầy ba đã phải trải qua bao nhiêu bao nhiêu là thứ ừ, mưa gió nắng cây cuộc đời không đặt à, một tuyển thủ doanh nghiệp thời điểm mua ba mua bốn gì đó xong bán riêng với nghề xong rồi có tấu hai này kia thứ nhưng ít nhất là có trình độ rồi đó chứ không phải là ngày hôm nay chúng ta nhìn như thế nó là như thế đâu nó là cả một quá trình đó mọi người streamer chơi game hay còn phải biết nói chuyện đầu óc phân tâm đủ thứ mà chơi game vẫn phải thay ba này anh đổ này anh piu piu rồi mọi người nghĩ như thế là dễ lắm à ờ cả một cả một quá trình cay đắng cuộc đời đó mọi người hải quang lê nguyễn tàu hải nhưng phải có trình đã chưa cần biết là tấu hài có trình hay không nhưng mà để mà được như ngày hôm nay đó là cả một quá trình nó không hề đơn giản một tí nào đâu mọi người nó không hề đơn giản một tí nào đâu ha đằng sau bóng dáng một một cái sự thành công nào đó nó không hề nó không có một cái thành công nào mà nó dễ dàng có thể gạt được hết ngoài trừ mấy ông sinh ra thì vạch đích Thầy làm như vậy được như anh ba Thầy ba với cô John một thời Cảm ơn quan Tiến cảm ơn không? Cái này giai đoạn đầu không thấy đi bắt lẻ nhờ Trùng vừa mới đi qua cướp rừng tức thì luôn rồi chị Ủa, đồ mẹ thế này là sai đi biết hay là Akali đi biết vậy? Chiến thắng nào cũng phải có hy sinh chính xác Cuộc chiến nào cũng phải có sự đổ máu Không có một cuộc chiến nào là cuộc chiến không đổ máu cả Đừng Mai Lâm đúng gọi anh Trang sách biết nói gì về thầy ba <laughs> thôi. thôi, thôi, thôi, thôi. Ý chứ mình nói như thế thôi chứ mình đâu có biết gì đâu. Mình đâu có tìm hiểu, mình không phải fan nhưng mà ít nhất là mình hiểu được là là không có một cái gì nó dễ dàng hết. Nó lùn sai hình sắc lực anh em thấy chưa? Điệp mẹ nó hơi bị phò luôn đó anh em. nó cực kỳ hiệu quả luôn nha quốc huy quy hơi đau ờ ừ. luôn vậy bạn đánh này là đánh không cần pha mà đánh chỉ cần mạng đây là, đây là đích xác lối đánh không cần farm chỉ cần mạng thôi phạm quang tuyến bữa nay chơi game thấy si ông sát lực Aatrox sát lực đánh cháy máy đánh mang đồn là kỳ kỳ kỳ tí không để cho nó khai thác mạng là được đó ui cái điệp mẹ nguồn lính chuẩn bị đừng có đi gần này bắt là gì có lại chúng ta nên lui lại tí mình biết là có người mắt là gì vậy tao á tính là con lùn này đi với kèo gì thì chúng ta a à, kèo sai thì chúng ta chỉ cần sử dụng các em một cách hợp lý thôi chúng ta sẽ có thể hơn được kèo này hải quang lê nguyễn ủa sao anh biết y ở sau vậy anh biết chứ thì mà hát mát mà sao không biết được nền tảng cái sao là gì được nghỉ game nền tảng cái sao là đánh bốn đòn đánh đòn thứ năm là kích hoạt cái đam ra đam đau lắm ha à, bắn có thấy cái người nó có mấy cái cái cái, điểm đó không bắn đủ cái điểm đó là nổ đam ha đầu này nó cầm bản đập chủ đó cái đó là cái nội tài đó đi kèo tay dài tay ngắn là đánh ác mà phải đừng có đánh farm hòa mình có lợi thế tay sải tay thì mình lại farm hòa là sao đánh quả hơi lội rồi đá là mình có thể vào đang mạng gì đó cái gì ta ham trái hiến cái lùn này quá mình không có chạy vào mình giết cái mạng luôn gì trong rừng chắc một tiếng là xe lên sáu thì áp lực hơn ha cái đường luôn quá chịu ít có đầu lắm vậy ít ít có đầu lắm ít có rác lắm <laughs> hello hello bạn góc quốc tim anh á nó còn buồn cả chế này nè tiền ngọc thôi được rồi chúng ta vào người tí đủ tiền một chuyến cho nó về nốt vào này nốt thêm quay nữa là đủ tiền một kiếm và sau hình như có xe Huỳnh Minh Hiếu, nó mà tuôn thì khỏi chạy. Thôi được rồi, hắn đang câu món mà thấp lẻ rồi combo một cái em đi luôn đó này. Sắp chết tới nơ rồi nhá. Thanh hậu, tí nó có móng vuốt nơ bu vào người gõ bể đầu. Là món người phụ đáng gọi này móng. Removing target lives longer. Người nào bất đồng nào nhỉ? Ô, lủng lánh láo chưa? Đúng là về bên này không được đẹp lắm. Nó quan tâm bạc à? Streamer ờ, bị loan loan chỗ ngồi của ông kia kiểu sắp không hết. À, có khó chịu lắm không? Khó chịu quá thì để tôi chỉnh lại. Long Nguyễn, ngày mai là cho cốt luôn cay xa phép. Nó đánh cái kiểu đấy nghiêm túc luôn đừng bao giờ vượt vượt qua cái trụ hai người ta đánh hết đánh cái kiểu đấy ăn được mạng xong rồi cũng nhả lại mạng thôi ờ không bao giờ nên đánh kiểu đấy mọi người đánh cái kiểu đấy nó lộ lắm anh em thấy cái quả ban trụ chúng nó lộ vậy luôn không để làm gì trụ như thế để làm gì để được gì biết thì mất lính sẽ mất lồn luôn trần hữu quân chào xài nha ờ quân hello anh giữ ra lại để còn counter cái con Địt mày mày sắc lực luôn ra đấy Hải quang Lê Nguyễn Băng trụ để tìm cái chết Đánh gặp mấy con mà đam đam nhiều á Em đánh kỹ kỹ vào tí là nó nó không làm được cái gì em biết á Mấy kèo này đánh kỳ kỳ kỳ tí là được rồi nha Bắt tay đi mà gặp đi có lẽ Long Nguyễn Đi đường hàng không về bệ đá cổ nó lên sát lực này giấy lắm bắn mấy cái thì bạn đi cả cái máu nữa nhưng mà đập mình thì đau lắm đó cẩn thận bị mẹ đừng có đưa đầu đó đập giờ mình về mình tiến hóa quy đâu mình quy hai cái chết luôn này rừng mà đánh hay quá u đi đánh như thế thì bị kia đánh kiểu gì đấy lỗ rờ đó lỗ chơi mình nè cái tiếng rờ cũng lấy vậy đó nếu ờ, rờ đã chơi mình lỗ rờ lấy chơi mình có chim nhạc chủ luôn không đánh FPU em, à? bên kia nó cướp hết mã FPU rồi nè nó chiến cướp mã FPU ví dụ đi biết mà không di chuyển bằng người ta mà người ta đẩy người ta đi drum á thì mình phải đẩy trụ á đánh lực mà Long Nguyễn, có con rừng Uder hay Voli là game đỡ ngợp hơn hẳn, được rồi <laughs> thôi đừng ham được đụng mẹ còn xíu mất còn ham ham giết là chết mẹ Ôi man kiếp vô cùng gần lại Life and death or separate. Mẹ nếu không có tiếng không nhanh được con đi đánh hai anh em rừng và đánh hai game dễ đánh không có vị trí nào dễ đua bằng vị trí rừng đua với rừng rừng đánh hai là dễ ăn bùa lời nè dễ ăn dễ hiểu ý nhau dễ đánh nói chung là cái gì cũng dễ hết dễ kiểm soát mà đua với rừng nếu mà rừng đánh hai là là sẽ có tỷ lệ thắng cao nhất lộn đáng biết là sao rồi bỏ lên đó luôn đi được chứ dễ thua ai, ai bảo đánh vợ nó đánh nó đánh hay đang nói trường hợp đánh hay mà bỏ biết chạy lên đó đi được kìa chán biết rồi kìa chán biết thì thôi mà đi nữa Thế được rồi, ok, ăn trụ làm đâu I came for the hunt, but I'll stay for the fruit. Vũ Hải Satniskaya. Đang đánh là bạch kim bốn không? Survival means never stopping. The void knows that too. Duy với lại kia là dưới này có một bình sen Còn sen ngã một cái quy đâu vậy tức luôn nha Nam Thanh, đánh tướng này mới gọi quá cột nè Đó vì em chạy được Tụi mẹ nếu tiếp nó dễ câu tư vậy luôn thì cái gì ngồi chữ quy lên có cái mẹ đâu mở quy nó đâu phải khó khăn gì đâu bẻ nhà cái đầu là nó được quy luôn anh em lưu ý một tí là có thể dễ dàng lấy được cái quy cũng luôn này luôn đánh tướng này mới gọi là quá cuộc cục là cục thế nào đó nhỉ tí nữa mình tiến hóa được cái a rồi hắn đánh mình xong mình a mình bỏ chạy hắn làm gì được mình đâu chắc là lối chơi này là lối chơi fix to win mọi người nó sẽ cắm đầu nó fix để bê, trụ nó sẽ tạo được cái hiệu quả nhất định đó Quốc Huy, mảnh kia lên súng hải tặc à anh? Để thế thôi em à. Tí nữa đổi sau ha nên để đón mạnh ở giai đoạn này á nữa làm sao nữa không dùng chúng một cái gì nào là hết nó quá dễ cao tơ này mình cạnh ác con này lên ác còn con này vũ gì lên ác mà tí nữa bắn cái đất cao lắm quá hay như vậy này đồ có bạn có đang hết? cũng không phải lùn lùn tốc biến là lùn chém ngày rồi sớm xem là có thời gian đi ạ <laughs> gì vậy Sao cầm như này không hút máu nữa mà Không hút máu đi học đi pha một tí nữa Là phải bét về Không biết có bê được bao nhiêu trụ hay không Chứ mà riêng mình là mình bê được bốn cái trụ rồi đó hai cái trụ biết hai cái trụ bó là bốn cái trụ rồi à, không biết nó bay được nhiều trụ hay không chứ mình là mình bờ bốn cái trụ đó cướp rừng người ta rồi còn ăn luôn cả mạng về nữa hay lắm không có miếng hút máu nào được không có miếng hút máu là hắn chỉ phụ thuộc dựa trên cái lượng hồi máu mà nó hồi máu thôi ha hồi máu chắc là hồi máu đến từ cái cái này cái vị máu còn thế nữa độc ghê chưa hơi cồng kềnh nhưng chắc không sao bên cái ép về lái thì cái sang gọi là DBRR á không có một cái tuổi nào mà để con every lại có thể ăn được con cây xa hết á chết mẹ mày <laughs> láo <laughs> xe xe xe còn gì ít góc xem con con con xe nó cốc cho ít ba cái kìa à, <laughs> có xe cốc cho ít ba cái chết luôn cái này chết rồi vẫn dùng được chung có thêm giết người vui kẹp kẹp kẹp Gacha nâng cấp A Đủ tóc đá là nâng cấp A được em rồi mình đánh thử chết hai thằng kìa nhưng mà chạy ra đánh thường chế hai thằng đúng ta ái vậy này mày hắn dĩ dĩ tới góc góc chân rất ngu vậy ta à bây giờ kìa chủ bắn rồi chủ bắn rồi chết mẹ rồi kìa đây nha vui này. Long Nguyễn, lũ nó biết anh cày thuê kia. Chúng chắc đánh thế sao biết được. chỗ đây à? À? cay vậy luôn cái gì <laughs> cay vậy cứ anh em mình có nhận cày đánh với kéo lúc anh đó anh em có nhu cầu có thể gửi tin nhắn vào facebook cá nhân của mình ha mình ghim cái link facebook cá nhân ở dưới phần bình luận của mọi người mọi người nhớ gửi tin nhắn vào ha cái điểm một game khá là ngon cái nốt này vẫn sẽ ngon lắm đây này đánh ba game có game nào đủ để hay để làm content không ta tìm nó mỏng led shot damage là đi bụi cây xa mà qua được phút 20 thì gần như mình đánh mình đánh 10 game cây xa mà qua được phút 20 là hầu như là win dứt tám tới chín game khó mà thua được lắm anh em con này về lái nó ác lắm con này về lái nó ác dễ sợ luôn ranh đồng có nhận cày nhận hết nha anh em nhận cày tất cả bậc ranh từ sắc lên tới thách đó một ngàn điểm thôi mình có một đội ngũ cày luôn á em gọi là lính của mình cày đó không sao hết có sai bình thường á con di cũng bình thường nghe nào có content đâu tất cả chúng nó đều bình thường sao game trước có content hay ho vậy để xem game trước có gì hay ho em trước Akali bình thường con Dyna bình thường cặp bón nó cũng bình thường top là bình thường nốt em trước không có content em trước nữa thì sao quá rồi biết cảm ơn linh cảm ơn em em trước thì uh... huỳnh minh hiếu si ông mà tun là có clip rồi em trước cũng bình thường em trước Ari bình thường nó game là hai hai hai tiếng là mình phải cho vui muốn có game hay thì bắt buộc phải gặp cày ranh thì mới có game hay còn không vì cái ranh này cũng có à, lịch sử đó cày ranh hôm bữa của mình nè khách đánh tôi lịch sử đó nó ram trôi lịch sử đó đi á chứ lịch sử đó cày ranh hôm bữa của mình Thế mình nghĩ thằng rừng mình cũng là sự smoke ranh đó cái phong cách của sự smoke đánh nó khác hẳn so với những thằng bình thường đánh gì có biết ngay mà không biết nó phải sự smoke hay không tỷ lệ thắng cũng khá ok cũng được không tới độ nào có còn đánh ranh kim cương không thì đánh bạc mỗi tháng thì chúng ta sẽ có khoảng 6 ngày đánh tổng cộng là 60 game ở ranh cao còn lại thì sẽ đánh ở quanh quận ranh vàng bạch kim là chủ yếu lâu lâu thì có khách ranh kim cương thuê để đánh kim cương nhưng mà hầu hết thì ở ranh vàng bạch kim ha ví dụ như mà nhiều skin quá thì người ta sẽ không có cảm giác nhận được một hai cái skin sướng lên em nhỉ à, bởi vì người ta có nhiều skin quá đi mà nói chắc là mình ghép một cái skin thì khách không nói gì đâu ha mấy cái này cái nào có hai cái thì mình ghép đi cái nào có hai cái thì ghép được cái làm sao là cái trang phục nằm đó thôi đúng không chắc đâu có vào kho được đâu đúng không lu lu thinh thinh thinh mà cái tay cái tay thúi mà cứt rồi cái trang phục lón mình ở đâu rồi ờ à, nằm lại chứ có bà kho đâu nhé nếu tay rồi tay hư thôi được làm cái thôi em <laughs> Every lên tam hợp với bút rìu ok nhất vậy anh em cũng hay đánh em Every biết. tam hợp với bút rìu tại sao lại so sánh tam hợp với bút rìu hello minh lê em chơi con gì nhiều con đóng với full skin chứ cài cài skin lâu lâu vui lắm anh ừ có ghét rồi ho luôn quá thấy trang phục người ta có rồi một cả một cả ba skin full skin hết rồi bây giờ có ghép skin nữa cũng vậy à. thì bắn bắn nhau và đem đi bắn nhau Huỳnh Minh Hiếu lỗi cả ba skin rồi full skin rồi hai em thì bạn có cái chế độ 50 50 chơi vui lắm không biết là có người chơi không nếu mà chơi nữa có sáu thằng livestream buổi tối có vẻ anh em xem được nhỉ? Thế ngày mai mình lại lại buổi tối nhé thì cái giờ like khác cái giờ like ngày mai của mình nó sẽ là như này ha 10 giờ 30 sáng cho tới ờ, cho mọi người dễ hình dung thì trưa hôm nay sáng rồi à? trưa là 10 giờ 30 cho tới 13 ờ, giờ 30 chiều là từ 15 ờ, giờ cho tới 18 giờ tối là từ 19 giờ cho tới 22 giờ đây lịch ngày mai nha mọi người mọi người lưu ý ở đây là lịch livestream ngày mai có thể nó sẽ bị sớm hơn hoặc trễ hơn 15 phút chắc là không có chuyện sớm hơn chỉ có chuyện trễ hơn thôi anh em Mai Văn Khải Dò chơi với em được nhiều người xem đấy vậy Ok, thế thì chăm chỉ thuê anh tí nhé, để anh có nhiều view hơn nhé <laughs> Giờ này mình thuê bán khách Mặc dù đã có khuyến mãi à, Mặc dù đã có khuyến mãi có 50k, có 10k một game tới mấy mà vẫn có ít người thuê Long Nguyễn, chưa chiều anh like đụng giờ người ta làm việc rồi anh Làm cả ngày mà em, làm sao mà không đụng giờ người ta được bắt buộc nó phải đụng giờ cái địch Huỳnh Minh Hiếu, sớm hơi khó với Sơn vậy. Tạng là có người Long Nguyễn, cà chưa anh lai like 11 giờ đi lúc đó tụi em mới học về. Lan sáng sớm tí để còn like cả chiều còn dồn cả tối nữa cả chiều cả trưa với cả chiều cả tối đồ nhá kìa ba ca này hầu như sát vừa nhau rồi nè có nào có thể đi rừng được ngoài chuyện talon rồi có nào có thể đi rừng trong mấy con này á win đi mic à ok win rồi Long Nguyễn, tối anh lai tầm 7 giờ 30 là ngon rồi lúc đó ai cũng ở nhà ôm điện thoại. Cái lịch như thế là ok rồi anh em. Lai tới 10 giờ nghỉ để ngày mai mình còn dậy sớm mình làm việc mình lai buổi sáng nữa. Mình lai trễ quá thì mình ngủ trễ, 7 giờ rưỡi mình lai thì mới 10 rưỡi mình 10 rưỡi mình mới ngủ dậy. nhưng mà cái lùn này là cái gì nhỉ à, event này tao bị có biết xem cả 3k đây <laughs> xem một hồi một cái một lúc nào đó em cũng sẽ chán anh em ném vào bom cho là điệp đạn cút liền em thấy lựu đạn hiệu quả chứ không Long Nguyễn Không biết lần đầu anh làm nó ra sao như vậy chắc ngại với rén lắm Còn nó cái súng xịn quá Ờ hồi xưa ngon lắm, hồi xưa ngon vậy rồi hay là mình phải nạp vào mình mua cái battle pass cái này mới được game nào nó còn có cái battle pass cái đó nó Mixers have con Win cũng khá khó chịu đó nè đá mình chúng ta nên cầm đá trắng kẻ này cầm kỳ sức có vẻ không có tác dụng lắm Long Nguyễn Âu No là VND thần trưởng à gì nó có có lộn nó còn ở đấy mà được Ezreal ở level 1 đâu thì cả mình có chấp một quy bắn vào lính nó vẫn đéo ăn được cháu thì chẳng biết sách nhỉ Ezreal level 1 nó đánh vào ta. lần này mình có phải biết né này đéo khóa được thêm một cái này kìa này đánh rất được quá không tâm đi rừng ganh ba phút rồi rừng ganh rồi đúng không đấy mà tóc biến về phía bên phải là sẽ có thể ăn được win tóc biến về phía bên phải nó là đuổi theo mình đó sẽ ăn được vàng nó. thôi đừng cho win mạng win nguyên nhân mạnh phiền lắm rồi đôi lúc đánh nhau chúng ta quên mất mạng lồn rừng có tồn tại trong cái mắt này Minh Hiếu, thanh niên lần đầu đánh với Easy cấp đầu. Bất ngờ lắm đúng không ạ? À? <laughs> là bất ngờ không thằng luôn. I never miss. But I haven't known to fire a warning shot. Khó chịu ghê ta. Cái An luôn là có Slow anh em mà. Cái Quy cũng luôn, ta Talon cũng có Slow nốt nữa. Đùa mà kèo này không đánh cao được rồi. Vì bị gánh là chết, không thể nào cân hai được. khó ta thế nghĩa là đánh được biết không thể đánh cao được rồi đó anh em chết mẹ mày hết gì luôn các cao tơ luồn ta lon và cắm mắt sâu vào trong rừng bây giờ đánh tao gần là chết chờ ta lo gần này cắt rồi chúng ta lắm. nhỏ chừng win lên 6 tháng 7 đi ron là ác hơn nữa hết đâu hiếu đặng tiếng swap để đép lính con mẹ ai da khó gì quá đi mẹ hello tuấn à hello anh tuấn hello anh trời ơi cái lối chơi mất dạy cái tướng mang lại hiệu quả đấy nhưng được không anh? Như gì mà Đánh nhau solo thì nó thua mình nhưng mà nguyên về các khoảng tương thích với Trời, xem hai lỗ nó có mất dạy không? Vương Nguyên, ăn hành không cần mua rồi ai lỗ đúng chạy luôn kiểu <laughs> khỏi chơi cái lối chơi gì á, lối chơi kiểu cạn lời hai con này sờ lao đó nên mà kiểu đánh mình bước chân lên cao đánh là mình bỏ chạy không nổi luôn á mà hắn còn đủ đam nữa I'm always open to new ideas my new ideas. Blast the gauntlet! An ally has been slain. An enemy has been slain. It's not Shut grave robbing down. if you have a college degree, which I do. rồi. Chúng ta chết ba mạng, chúng ta đừng để chết theo cái cách như thế thì nữa sầm luôn đó. nó lên em đấy anh em à anh nghĩ đang chạy lên em đấy con win lên nha con talon lên luôn à nó lên rồi đó lên rồi đó đang quay lên đó lê đạt lúc mới chơi liên minh anh hay chơi con gì con này đấy talon là yếu bóng rồi talon là yếu bóng rồi trên đó đánh thoải mái giờ cái cá không lùn này còn mấy cá không lại đã thiệt tình luôn má <laughs> ói âm vậy rồi có chừng cái e nó cao tơ luôn á giết nè mà đánh chị đào đạo hả à, cái mạng ra rồi tim mình đánh hai dễ thời chứ nhưng ờ, mà đánh tuyệt vời có bọn mình đánh hơi dốt <laughs> chết hai thằng đó luôn rồi này rồi chúng bay nhanh lắm rồi nhưng bay nhanh vậy luôn thì trong cái đại chiến cái chuột đó nó không người di chuyển xuống boss đâu cái đại là em thấy đại vào trên đáy gây áp lực trên đáy là ok rồi đại lấy cái chuột nó đi mà cẩn thận bay lên nhà anh thú cái là nó bay lên đó nhà là mất mẹ tách chủ mình ơi, trời ơi, mẹ cay luôn này ghê Thề mình không làm gì được nó luôn Không khó chịu, Win khó chịu anh ta lo nó lại bay đi rồi nhá Lùn ta lon ra, lùn ta lon ở dưới bót các bạn, vừa mới thấy ta lon ở dưới bót Đấy, ta lon ở dưới bót á. Chim lại bay đi rồi ha Đúng là tranh góc đẹp phải chứ cái này giống giấy mà mà Lucio toàn đứng sát lực không ở đó anh em cảm ơn linh cảm ơn em game này đánh kiểu gì để có thể win được game này chắc chắn nếu mà phải là cái viên băng cái thiên băng đó là đánh theo cái kiểu con mùi lợi chắc đi lạ không thể đánh được ờ, đi lạ đó là di chuyện nhanh hơn team mình là cái chắc thế là xét ốc đánh bù lời bắt buộc phải xét ốc đánh bù lời không thể đi lại được cứ đại trên đó đi không có bị gì Gỗ Tân Yến Búa rìu kim băng Cao tới đội vẫn đứng im cho mình bắn giữa tiếng vồn mới chết À, team mình đi chung rất là ngon nhưng mà team mình thì chỉ cần mua lẻ đằng cái là team mình sẽ mất lợi thế liền á tại vì nó di chuyển nhanh lắm tao lâu cái chim bay nhanh vãi luôn á lại lên người là chết rồi Long Nguyễn, vét mạng rồi gánh thôi anh. em đây về được rồi quay lại trái hai trăm tráng Quái bê mình đánh ok ấy nha Yeah, yeah, yeah. cái dạng, cái dạng, cái dạng. Mấy thằng lùn người đánh vàng mà ca nhìn khác nhỉ Đó, đánh vàng không mà được vẽ bơ ca nhìn được thì chắc chắn là team mình đi chung sẽ ngon hơn đi chung team hỏi lẽ real là em từ lên facebook search ra tên anh cảm cảm thấy bản thân mình pro là là là, là lên lên facebook xem anh xong rồi xong rồi xong rồi sao xong rồi sao nữa mà pro là sao cái tiền bằng chơi game cũng thoải mái hơn rồi tập trung on mít được này on mít ngon lắm có đại lai còn được hai thằng bên kia rồi Long cái này rồi ta. Em chơi ép từ đó giờ không thèm ăn tài nguyên ngoài rồng với ba rồng. Đi mà bắt buộc và đi chung mà đánh nhau tranh chứ đừng có tách nhau ra. Ngon hẳn, ngon hẳn lắm luôn mình. Đánh nhau ra, ra không lại. van cuông luông, giao tranh giống LC cây quá. Ta lo hơi nhái rồi. Đi mình bu chung nào nhau lại đến giao tranh phải nó hơi trùm. Nó Dương Huy hết rồi. Mỗi thằng mỗi góc nữa rồi. Tốt nếu có tài tốt nếu có nếu có tài lạng nếu đúng kịp lúc được anh không biết là lấy mạng cái mega nè biết nè ơi em mình mình bị tách ra cái là mình cút chắc rồi, mình đừng có nhóng nhóng nhóng nhóng nhóng mình lão cái đầu lên lão đầu lên cốc mình cái đi liền sớm kia là mình không có vội được vì bạn mình yếu không mà nếu vội được có người cover cho mình bắn cái đầu máy mà đứng trước mặt là chơi cho mình chết Làm chết liên tục nãy cho ba mạng rồi <laughs> Nam Thanh Giờ ai giết được ai ơ Cách đánh đại gì ta <laughs> Quá nè Đâu sao đâu đâu mà già cái hán này với mẹ chơi game mình đánh tìm nhiều quá thì hắn chán Hả? Thì phải có được lùi chứ con Maron không? Em không còn Maron các đồng chí Bảo chúng nó đi chung với nhau đánh nhau chanh rồi chúng nó cứ tách ra chúng nó để mình đi mình Mình đi mình là mình chết Hai lồng boss là đi mình, hai lồng boss là chết Thấy con ta lo ở dưới bó kia đó mình có cảm giác như việc mẹ cuộc đời chúng nó sinh ra để dành bắt mình nữa nha bao nhiêu thằng đến trước mặt của nó léo vắng mà chúng nó cái dí mình chúng nó đánh Ủa, mình dễ giết nó hay gì à, giết nhiều nữa mà vẫn không biết được ra hôm nay đâu các cậu à chúng nó éo nhiều hơn luôn mình Mm-hmm. <laughs> có khi mình đang là sẽ mất anh cái đầu cái trụ bây giờ bắt mình nữa Rồi, cắm luôn Rồi, cắm luôn Yeah ở đây mình có nhận cài ra có kéo anh đó anh em có nhu cầu có thể gửi tin nhắn có facebook cá nhân mình ghi mỹ phần bình luận không hiện tại đã có chương trình khuyến mãi nhân đôi luôn và thế là chúng ta đánh đường đường ngàn game rồi đó rồi hiện tại đã đánh được uh, ờ, 820 game rồi à bỏ cái trò anh ALTS 4 ALTS 4 là nó sẽ bị lát quên mất cứ quen tay ALTS 4 rồi và còn mấy ngày nữa là tới cuối tháng mời là khách cắt để xíu một game nữa là chúng ta được nghỉ rồi đó nha à, mệt quá luôn hơi mệt ok một game nữa biết lên nha game rồi còn chắc còn được hai mấy điểm game rồi còn được chắc là khoảng 19 điểm 19 điểm cho game vừa rồi game này chắc không có gần đen mẹ đâu với 6 với 6 là gần đen mẹ gì nè để mình xem chỉ số tháng này của mình như nào thiếu chỉ số sẽ mặt lùng hiểu nhanh Em ngủ quên con mẹ năm luôn anh ạ. À? Quên là tốt em, quên là tốt mà. Ừ, chúng ta thiếu một khá khá thôi mọi người. Chúng ta còn mấy ngày nữa nhỉ? Chúng ta còn 3 ngày nữa thôi đúng không? 28, 29, 30. 3 ngày nữa. Mỗi ngày cho được khoảng, mỗi ngày hiện tại được khoảng một ca rưỡi. Hai buổi kia nữa, được khoảng một ngàn nữa ba k rưỡi nhân ba là bốn k rưỡi năm k rưỡi k rưỡi chắc là khoảng 45 ngàn 45 ngàn là được bao nhiêu phút xem đấy nhỉ 45 ngàn nhân 60 2 triệu 7 2 triệu 7 được 2 triệu 7 hơi thiếu một xíu Muốn chuyện lại hơi thấp à cái này tính tới ngày 26 mà chưa tính tới ngày 27 mới tính tới ngày 26 này nè à nó chưa tính ngày hôm nay với ngày ngày hôm qua với ngày hôm nay lắm chắc là khoảng 2 triệu 8 là bạn chỉ số của mình ha lai dễ chạy luôn tại hơi dạo trước là view cao cái úp hợp đồng được á cái cái dạo này view thấp quá à. là phải bù thêm một ngày là hai ba k để bù chỉ số vào cho những ngày thiếu chỉ số thiếu gì nào nhỉ làm đúng trước gì tạo trước chiến lược chiều chiến 45 k hàng chiến được cảm giác mình bị thiếu chỉ số ấy kỳ để quảng cáo là 837 ta đã được 1 ba rồi mà trên kia thống kê có 900 nữa nào ta hãy đừng có biết ngờ mình đi top nha biết ngờ mình đi top 6 là đúng ha được ăn ba là thiếu có 200 nữa có tiền mẹ chứ kiến có 900 Tối này làm video mà up lên nó có view nữa có tiền lắm đó là lý do tại sao mà mình mình đăng video hàng ngày anh em chăm chỉ xem mình kiếm tiền I know tới rồi ta đéo thấy được con ta cái này có cây cháu nồng rồi đây là cây cháu nồng bắn cho mình coi này. kèo khó đi của người ta đã ở việt mình muốn đánh cái kèo nó đơn giản tí để ngủ nghỉ rồi toàn mấy cái kèo vãi luôn cả luôn nó nằm để bắn vào bụi rồi chứ để càng được đâu đoạn đéo hết này trời đáo chó rồi Tao đi chơi thì nhà cái thiết bị thúng này đúng đỏ đúng đỏ đúng có từ chức viết nhất cái súng mình lên hòn long á game game bắn súng này này Yasuo đi nick cho As DFB cứ thiệt hạ đồ bê phát tài đủ cả vì chơi biết chơi là người ta sẽ cần một cái sniper cái lùn dữ vậy xin có một màn mình mất kiệt sức nữa để mà nó mới thằng lồn đến chơi cái trò đéo gì đó không có cái s luôn có một ác ít cầm hai kiếm thì con mẹ mình có đánh lại nó không ta? Huỳnh Minh Hiếu, khó. Lucian cầm hai kiếm già chúng ta mất kỳ sức nữa. Kìa. Dạ. Yeah. À cái này lồn. Em cứ đừng có nói lồn. Ta đấy, chúng ta đánh nếu lại là chúng ta đừng có hung hăng làm gì. Gỗ Tuần Yến, có cây s thì ăn được cầm hai kiếm dài thì mẹ có thêm cái này đánh cho ơi bạn ơi SOS SOS I know it. oh, Come on. Oh. I know it. Come on. được đây ra một cái để các bạn này nhỉ không có biến này được mình nói solo kêu một quả thì mình quá tiếp rồi đâu một đúng lộn người ta gọi là gì tụi con con con ngang con mẹ luôn lắm huỳnh minh hiếu sao mà đỡ được sao mà đỡ được đỡ đi đâu mà đỡ đỡ mẹ luôn ok à, xin chấp luôn Lucy luôn mà chấp luôn mà chấp kỳ sức chấp uh, Chấm kỳ sức giúp một cái kiếm dài mà. Chúng ta vẫn tam hơn luôn ha. Huỳnh Minh Hiếu, tìm nó sốc đam một phát là đi hơi mệt. Gãy thôi anh. <laughs> cho gái miếng, cho gái miếng thôi mà, đúng là làm gì mà căng thẳng vậy hả? Ờ, cho người ta gái tí không có tóc biến nè ra canh thiếu đi uh, ờ, mất để đánh cống hiến rồi đánh cống hiến nốt cái phía sau vậy tiền mắt người ta không con luôn là cái axit mới đúng nhưng mình lại đánh hai quá mình solo kill nó luôn rồi bạn ơi biết sao giờ đây mình đánh hai vậy luôn solo kill nó luôn rồi có cây s rồi ăn ngay Đó, à, mình lỡ đánh hai quá mình mình ăn mẹ nó mất tiêu rồi sorry bạn á nói mà đánh với lucy á là chúng ta đúp chúng ta nhảy e đây nhá nó lướt ngược lại chúng ta bắn cái rồi vào cái đầu nó kiệt sức vô kiệt sức là làm chậm xong mất cái a nữa là hết lướt được là chúng ta bắn r là chắc chắn chúng, à, chúng ta giết luôn anh hiểu hiểu vấn đề không giết luôn nay gặp thằng bạn ranh cao thủ nó chỉ dạy cho cách đánh thấy mình gà quá thấy hôm bữa bảo ranh bạc khác gì ranh cao thủ mà đúng không ta <laughs> huỳnh minh hiếu kịch bản đã có thực hiện nào vừa mới thực hiện xong tức thì không gì vậy thứ nhật thứ nhật có có có thực hành đâu còn gì nói thế thôi chứ đâu có nghĩa là không có nghĩa là có thể giết nó một cách dễ dàng đâu Oh. Ê, ê đi về con Lucy lên bắn cái tọt đầu vậy À đánh đầu với bot rồi Rồi đánh gì vậy Có gì con mẹ Thế vẫn được không thể bỏ về hết chỉ hết luôn chết mẹ mày luôn na na na na na na na họ xếp thành hàng cho mọi anh em nhưng mà hàng gì nha à, ở đây là hàng gì đó anh em anh em có nghe bài đó chưa cái mà có ai mà bọn họ xếp thành hàng cho bọn anh đi lên nghe bài đấy nhưng mà không hiểu là bài đó hàng mẹ gì hết đúng rồi liên lạc đi ông đâu mình mất mất tác chủ mẹ tác chủ cái này nên à, trong hợp thôi giờ mới biết cầu thủ đánh vàng khác xa mày Trời, quá khác luôn rồi vậy nó đặc biệt năm thằng đánh vàng bạch kim vậy luôn biết tuôn canh được phê vải thử thách 6 ngày 6 đêm hành Lucy tim bàn cầu xin ở hôm ba cái go <laughs> hơi căng hơi căng hơi căng em ăn con rồng nè mới rồi anh ra mớt rồi nó đớp con rồng nè đá thù anh ờ, anh đại ca tí cho đại ca chịu đánh mẹ đó Shut down. An ally has been slain. chết mà mày chưa một cái là được cái bóng luôn đó là minh quyền à. là một cái là được cái bóng luôn anh em nó sẽ đỡ luôn vì mình chạy lên cái người ta đi ra rờ ra cái chém cho cái đầu mình cái rồi chắc là mình không chạy lên người ta đi ra ra rồi rồi làm sao mình cân hai luôn á à, à, à, à xin lỗi làm gì mà cân cân hai luôn á cân luôn mà tiếng không bằng luôn bắn các bạn cả à nó tiêu không biết không muốn xíu về nữa gì đó quả đá luôn xíu về là quay qua giết cái này ngon rồi một cái quần à da trời ơi đừng đừng chơi như thế chơi như thế kỳ lắm chạy lên cho bạn cái a nè bắn cho bạn quyền tóc biến liệt trời ơi thở liền bắn cho bạn quyền à, đánh giết luôn còn rén rén cái gì vậy hết được rồi yeah yeah yeah yeah yeah yeah các bạn lỗi bạn nhưng mà mình không còn xíu mana là hết thật lòng xin lỗi bạn nhưng mà cái mana của mình không cho phép nữa lại pha đấy Why Huỳnh ờ. Như, Hy Ông Hello uh, ờ, Huỳnh Như Theo diễn viên rồi, có theo diễn viên đéo không? À? Đánh hai người lại bảo theo diễn viên Kỳ vậy luôn Đi về, không đi về là chết Đi về cũng chết rồi, quả là về không kịp nữa rồi Đi ra tôi chết Gì? Mới vừa gì? Dạ gì chưa? nhà <laughs> ở nhà biết ăn uống cái mập lên dạ có cái nghị thức mất tiêu mà có thế đến sáu á đứng lên bạn đứng lên làm quả tôi kêu nè vì trời ơi Ây da Ây da, APK gì kỳ rồi lát rồi trời quá lát luôn mọi người, từ dựng đang pk cái lát quá trời lát luôn Guess I got carried away. thôi ờ, cái gì vậy hình à, như đây mình cũng là sẽ mất rank nhật hóa lươn lát mà tự nhiên đã xử lý cái lát đứng máy giật cái cái chết luôn đó để cái đá gọi là đánh sai như gọi là mình không được chết được anh em mình mặc uy tín mà đúng không uy tín là đánh sai như thế mà sao mà chết được god! Wow! win cái muốn ỉa chạy luôn ừ, pin ba rồi anh nói thiệt là mình đánh nhanh nhanh nhanh có vui vẻ tí thì nó win được game này anh này cái game này mà đánh nghiêm túc sau đây là một pha giao tranh hơi ghê ra mất ra mất đơn thẳng vào su khiêu khích vào su team mình đã ăn được không cái sao vẫn đang nhấp nhả Talia vẫn đang chống cự rất là quyết liệt đã băng chuyền bình được chúng thất chúng đó là một pha đổi mạng Lucian lướt vào giết lướt ra mất Lucian bị khiêu khích Camille lao vào Lucian cũng <laughs> không lên đi Camille đạp cái đầu Lucy chạy rồi dính rơ sau đấy là một pha đến từ JC dù anh nói giờ cái đánh nhìn tốn tiếng còn thua game tí mẹ rồi vui vẻ giải trí với chúng nó tí mà chúng nó chả vui vẻ tí nào nó hùng nó hùng hằng lắm Trời ơi ông ơi ông Ui trời <laughs> lần lần áp lần áp em áp có áp đi fp cái tờ bắn như kiểu thành biêu đại hiệp Chiu. đang giết được mình đó nè không sao không gian vẫn tăng và ánh DFB vui lắm nè không bữa mình có đánh thử ánh DFB lần vui cực kỳ đánh lên mình có thể bị được solo kill còn ai đây mình đánh vào căng lỡ mình nó chết là còn ai đây mình bắn ai có đỉnh cần phải on một quả biết mà để mình có miếng kiếm 300 tiền ăn được các bạn đầu tiên miếng kiếm là ngon muốn on miếng luôn không sợ gì hết lướt lên lướt lên lướt lên lướt lướt lên lướt lên lướt lên giỡn à lướt lướt lên đứng lên lại ai rồi chúng ta nhận về thôi các đồng chí tàn ngắt là những kiểu vàng được mà Chào dạ, con nha Linh Chào con em nhé chết mẹ cái láo thôi nói đi láo thôi này thì máu của chúng tôi rồi không sao con rồng từ từ nó còn những cái em dạ từ từ từ từ bình tĩnh bình tĩnh ơi da yeah. vạ Maroon rồi các bạn đéo được mình luôn nếu, nếu mà các bạn quả được luôn Thôi là game nghỉ dễ lắm 10 giờ 55 phút kết thúc một ngày dài mệt mỏi đi thôi bạn em đây chúng ta các đi em mỉm cái đường này có tài bắt ui căng chưa lớn bình tĩnh Đấy, không cần bình tĩnh là giết hết đấy đừng đừng gọi chạy nữa giết hết giết xong lên xong lên để cái biểu cảm gì cũng phò rồi em ơi mình có nhận cây ra anh mới kéo ra anh anh em có nhu cầu có thể gửi tin nhắn vào facebook cá nhân của mình ha mình ghi mỹ dưới phần bình luận mọi người hiện tại đang có chương trình khuyến mại nhân đôi nha mọi người ơi nhá đang có chương trình khuyến mại nhân đôi luôn nha anh em cảm ơn anh em rất là nhiều đã ủng hộ livestream của mình